Hôm nay chúng ta học tiếp ừ, học tiếp cái kinh uh, bất thối yeah, dạ, học tiếp kinh bất thối Yeah, dạ, mà bất thối này nó có cái tựa là kinh giác chi ở đây đức phật ngài giải rằng là cho đến bao giờ mà ở trong hàng ngũ tăng đoàn mà chúng tỷ kheo còn thiết tha tu tập bảy giác chi à, tu tập bảy giác chi thì cho đến khi đó giáo pháp ờ, sẽ tiếp tục được hưng thịnh và bản thân của mỗi vị tỷ kheo khi tu tập bảy giác chi cũng sẽ được thành tựu đạo nghiệp à, ít hay nhiều cao hay thấp là tùy nhưng mà ít ra đó thì cũng có một cái đạo nghiệp ừ, ừ, tối thiểu trong cái đời tu của mình thưa với các vị rằng là có một cái hiểu lầm rất là lớn có một hiểu lầm rất là lớn giữa ở, ờ, ở, ờ, ở những cái người mà nghiên cứu kinh Phật mà không kỹ họ tưởng rằng đó là bác chánh đạo là khác hẳn với tất giác chi mà tất giác chi là khác hẳn à, tứ niệm xí đó là người sơ cơ đã đành rồi nhưng mà ngay cả cái người có học ừ, chút ít ấy, thì ừ, vẫn có thể nghĩ như vậy vẫn có thể nghĩ là mấy cái đó nó khác nhau nhưng mà thật ra đó nó như thế này tùy trường hợp mà Đức Phật ngài phân tích cái con đường giải thoát thành ba gọi là tam học hay là thành bốn à, tức là bốn niệm xứ hay là bốn chánh căn bốn như ý túc hoặc là ngũ căn ngũ lực hoặc là thất giác chi hoặc là bậc thánh đạo rồi nhiều người họ nghe họ hiểu lầm họ tưởng là mấy cái đó nó khác nhau à, hoặc là có người họ coi trong kinh đó, họ hiểu lầm một cái chỗ khác rất là căng cơ có nền tảng hiểu lầm thí dụ như ngày dạy rằng là khi tu bốn niệm xứ là sẽ hỗ trợ cho thức giác chi mà thấy rõ ràng nó khác nhau rồi khi thức giác chi được tu tập có nghĩa là bát chánh đạo được cũng được hỗ trợ cũng được tu tập mà bát chánh đạo tôi được tu tập thì tứ chánh cần cũng được tu tập họ từ đó có nhiều người họ đọc có chỗ đó họ hiểu lầm hiểu lầm nghĩa là thức giác chi là khác mà tứ chánh cần nó lại khác ừ. nhưng mà thật ra một uh, cái người mà tu tập tam học ngon lành đó, ngon lành đây có nghĩa là giới định tuệ đó thì nghĩa, nghĩa là người đó đang tu tập bát chánh đạo không bao giờ có cái chuyện một người mà tu tập bất chánh đạo mà lại gọi là thiếu cái thân giác chi chị nó không có không bao giờ có và cũng không bao giờ có chuyện một người tu tập ừ, thân giác chi mà lại tu tập ngon lành á mà lại thiếu sót về cái tứ niệm xứ đó không có nhớ nha mặc dù nó có trường hợp này ừ, nó có trường hợp này tức là ờ, cái chỗ chữ định đó ví dụ như có người đó cái định của họ là đắc được các cái tầng thiền sơ nhị tam tứ thiền còn có những hành giả tứ niệm xứ thì họ không có đặt thiền có những nha không tất cả mà có những hành giả không có đặt thiền thì mình thấy rõ ràng là cái định của a với b nó khác nhau nhưng mà nó là nói về các cái tầng thiền chứng chứ còn cái định mà đủ để xài cho tứ niệm xứ thì bắt buộc phải có và ở đây tôi cũng nói thêm là định đó thì được chia thành ba đó là cái sát na định cái cận định và cái kiên cố định tức là định mà từ sơ thiền trở lên được gọi là kiên cố định nha à, thì trong đó ngon lành nhất à, là đó là kiên cố định tức là cái tu thiền chỉ samatha mà đắc từ sơ thiền trở lên là, là, là, là mới được kể là kiên cố định tuy nhiên trong lúc tu tập tuệ quán thì cái định mà chúng ta xài nó không có tới cái không có cần đến cái kiên cố định mà mình chỉ cần là cái sát na định thôi cần tới đó thôi ừ, cần tới đó dĩ nhiên thì uh, cái người có đắc thiền đó thì cái xác định của họ nó ngon lành hơn cái người không có đắc thiền nhớ nha cái này nhớ cho kỹ ai nghe không rõ thì tối nay về nghe lại nha à, đương nhiên là cái đây có hai chị phải nhớ tu tứ niệm xứ mình không có xài tới cái định mà trong các tầng thiền nhưng cái cái sát na định là cái định tạm thời trong từng phút từng phút từng phút cái định đó ở cái người mà có đắc thiền nó tốt hơn là của người không đắc thiền uhm. tại vì một bên là họ lấy ra từ cái kho nhà giàu còn một bên á, là lấy ra từ cái nhà bếp của nhà nghèo nhưng mà đều là con dao hết cả hai đều là con dao hết nhưng mà cái một bên là cái con dao ở trong cái bếp của của nhà nghèo còn một bên là cái con dao mình lấy từ trong bếp nhà giàu thì con dao này cũng cắt được hết nhưng mà dĩ nhiên mình phải hiểu nhầm là cái con dao mà ở trong bếp nhà giàu thì nó nó, nó ngon lành hơn ừ. ở thụy sĩ tôi có từng gặp những cái bộ dao mà coi như là năm bảy trăm đô la dao bếp á, mà năm bảy trăm đô la Đấy. và tôi cũng từng gặp những cái con dao mà cả trăm mấy chục đô la tôi có gặp nha tôi có gặp mà trong khi đó mình nhà nghèo thì mình đâu có cần cũng xe kinh khủng như vậy mình xài con dao nếu mà tính theo tiền Việt Nam đó, là khoảng chạy trăm ngàn là có giao tốt cực kỳ à, tính theo tiền Mỹ đó thì mình chỉ cần 15 ờ, 20 đồng là mình có con dao tốt cực kỳ à, nhưng mình, nói gì thì nói chứ con dao một trăm mấy hai trăm đô la thì nó cũng phải khác chứ nha à, nhớ phải làm ơn nhớ dùng cái điểm này <clears throat> rồi bây giờ tôi cho ôn lại một chút đó là đây ngày dạy là ngày nào chúng bị kheo mà còn tu tập thất giác chi đó, thì ngày đó, đó ừ, thì bản thân vị ấy ừ, có được một đạo nghiệp mà Phật pháp cũng nhờ vậy mà được xương thịnh ở đời tại sao vậy vì cái gọi là Phật pháp là sự cộng hưởng sự hợp tác ừ, của nhiều cái điều kiện trong đó có tướng chúng có tăng ni có cư sĩ và nếu mà mỗi cá nhân mà bệ rạc xa đọa không có những cái thành tựu không có những cái sở chứng thì đó là một cái tập thể ô hợp nhưng mà nếu đó là một cái tập thể mà có pháp học pháp hành và có chứng ngộ thì đó là một cái tập thể khỏi nói rồi số một nha cho nên nếu mà mỗi cá nhân mà tu tập thức giác chi cũng có nghĩa là mỗi cá nhân đang tu tập toàn bộ Phật pháp và cho đến bao giờ mà cái người tin Phật học Phật Ờ, mà lại có thể tu tập một cách ngon lành thì cho đến khi ấy ừ, cái sự tồn tại của giáo pháp càng thêm phần vững chãi ờ, càng thêm phần vững chãi bởi vì Phật pháp không thể tồn tại trên lý thuyết tôi nói rất là nhiều lần tôi nói rất là nhiều lần hôm nay chúng ta không có đủ cái duyên lành để mà còn có thể gặp được Đức Phật tuy nhiên không có một cái bức tượng Phật nào đẹp và sống động cho bằng cái hình ảnh của những người tu tập ngon lành cái chữ ngon lành này tôi biết bằng mực đỏ và có gạch dưới nha mực đỏ và, và có gạch dưới chữ ngon lành ừ. vì sao vậy vì chúng ta biết rằng không có một cái bức tượng bức tranh nào mà vẽ cho đúng cái nét đẹp của đức phật hết cho nên đẹp lắm đó, thì cũng chỉ để nhìn ra một cái hình ảnh vô hồn thôi nha trong khi đó, một cái vị hành giả dù ngoại hình ờ, có vấn đề trục trặc ờ, nhưng mà đi đứng nói năng sinh hoạt trong chánh niệm trong trí tuệ trong từ tâm trong bi mẫn thì ờ, tôi nói là lần nữa dù hành giả nó có xấu quát đi nữa đó, nhưng mà ít ra đó, người ta nhìn cái hành giả đó người ta ít nhiều người ta cũng có thể hình dung ra được phật hình dung ra thánh chúng đó. các vị có bao giờ các vị được tiếp xúc với những vị hành giả mà mình tạm gọi là ngon lành chưa ừ. thì tôi đâu biết ai đặt đâu từ sao tôi biết nhưng mà cái chữ ngon lành đây có nghĩa là mình ghé thiền viện à, mình thấy họ luôn luôn trong vòng không có nhiều trong vòng hai tuần thôi lần đầu tiên mình gặp họ như thế nào không? Ờ, nói năng sinh hoạt ánh mắt cử chỉ ờ, âm lượng trong lúc nói chuyện vừa chừng để nghe thôi 4 ngày sau 8 ngày sau 15 ngày sau mình trở lại họ cũng như vậy chỉ có hai tuần lễ thôi chỉ có hai tuần chỉ có hai tuần thôi có cái lần tôi về dân không tôi đến tôi thăm một người quen tu ở trong cái thiền viện tôi đến có mấy lần thôi nhà tôi đến mấy lần mà lần nào cũng như lần đấy tôi gặp các hành giả thương mình nhìn họ mình nghĩ cái này mới đúng là hình phạt nè mặc dù họ là số quát cả tây ông tây có bà đầm có châu á tàu lào nhật đại hàn việt nam có đủ hết mặt mũi thì nó đủ thành phần hết nhưng mà mình nhìn họ mình nhìn họ mình không còn nhớ đến cái ngoại diện của họ nữa mình không còn nhớ đến cái mắt mũi của họ nó ra sao nó đủ chuẩn chưa mình không có để ý và mình chỉ để ý một chuyện thôi là cái ánh mắt của họ cái nụ cười của họ cái giọng nói của họ cái cách đi đứng cái cách sinh hoạt của họ cách cầm lên để xuống của họ đẹp quá nhớ nha cho nên là một người mà tu tập thất giác chi đó chính là người đó đang kéo dài cái tuổi thọ của chánh pháp người đó đang vun bồi cái đạo nghiệp cho mình và đồng thời người đó đang làm hưng thịnh Phật pháp chúng ta thấy tôi mới vừa nói sơ sơ mấy hành giả mà tóc tai đầy đủ tôi chưa nói mấy, tăng ni mà rốt ráo chưa nói được chỉ nói đến những người cư sĩ cái họ tu khoảng tầm chừng từng hay từng là biến mất rồi nhưng mà phải nói là mình nhìn họ mình thấy đúng là thánh chúng ngày xưa đó là một cái tập thể cỡ này nhưng mà dĩ nhiên nhân lên 50 lần không nhân lên 50 lần chứ còn cũng cái dạng vậy đó tức là cái gì cũng có trong cái cái sự là chừng mực vừa đủ luôn luôn mọi thứ ở trong mức cần và đủ cần là sao tức là không có cái thừa mà đủ là sao đủ là không có dư không có thiếu nha yeah, dạ, không có dư mà thiếu trong đời sống ngày hôm qua tôi có nói trong đời sống mình là chỉ cần và đủ cần có nghĩa là chỉ có cái gì mà thiếu không được còn đủ đây có nghĩa là thêm được bớt được đó. thiếu không được thì gọi là cần mà không thêm được không bớt được nữa thì gọi là đủ nha đó. nhớ như vậy thì cái một cái đời sống một cái sinh hoạt dù là tâm tư cá nhân hay là sinh hoạt thường nhật Ừ, hay là cái sinh hoạt của một cộng đồng một đoàn thể một đám đông một tổ chức ừ, một cộng đoàn mà có được ừ, hai cái tiêu chí này cần và đủ thì cái hội chúng đó là số một cho nên Đức Phật đã gọi các đấng như lai là lượng tục tôn đứng đầu trong loài hai chất giáo pháp của ngài là ly dục tôn giáo pháp của chư Phật là ly dục tôn là bởi vì trong tất cả hệ thống triết học tôn giáo tín ngưỡng trong cuộc đời này không có một cái hệ thống nào mà chủ trương gọi là ly dục rốt ráo như là giáo pháp của chư Phật hết chỉ không có nha ờ, không có thí dụ như là dạy cho mình sanh về cõi này cõi kia rồi được cái sống chung với ờ, đấng này đấng nọ tập lâm hết được, đơn về trời được thiên đàng cảnh này cũng là nhưng mà không có một hệ thống giáo lý nào gọi là chủ trương buông bỏ xả ly ly dục rốt ráo như là đạo Phật đạo Phật nguyên thủy đó tôi đang nói đạo Phật nguyên thủy đó. cái độc đáo của đạo Phật nguyên thủy là gì kêu người ta buông hết mọi thứ nhưng mà cũng không ngừng kêu gọi người ta nên sống có trách nhiệm kêu gọi người ta chán sợ sanh tử nhưng mà không nhưng mà luôn luôn gọi là không ngừng kêu gọi người ta sống có từ tâm với chúng sinh nhớ nha chán sợ sanh tử không có thiết tha chuyện đời nhưng mà luôn luôn yêu thương chúng sinh đó cái đó chỉ luôn luôn chủ trương kêu gọi buông bỏ mọi thứ nhưng mà luôn luôn sống trong tinh thần trách nhiệm các biểu biết có nghe kịp không buông bỏ mọi thứ không có cái lòng đầu tư tích lũy kiếm chác nhưng mà phải luôn luôn sống tinh thần trách nhiệm chứ phải buông bỏ này có nghĩa là liền hết thì không phải buông bỏ là về phía mình nhưng mà đối với đời là phải sống trách nhiệm đạo phật luôn luôn dạy mình chán sợ mọi thứ trong cuộc đời sinh tử chán sợ không có thiết tha cái gì hết nhưng mà phải luôn luôn có lòng yêu thương chúng sinh nhớ nha đó là đặc điểm của Phật pháp cho nên chính vì lẽ đó cho nên chánh pháp được gọi là ly dục tôn còn cái cái cái tăng chúng đệ tử cái đoàn thể tăng đoàn của tất cả chư Phật thì được gọi là chúng trung tôn có nghĩa là thù thắng hơn hết tất cả các hội chúng trên đời bởi vì ở đây tôi đang đang nói thánh chúng nha thánh thánh chúng ở đây là một cái hội chúng mà có đông bao nhiêu đi nữa thì cũng giống như nước biển chỉ có cùng một vị mà thôi ừ. ở các cái hệ thống tôn giáo triết học tín ngưỡng khác thì có thể là trong ba người là đã có ba cái cách suy nghĩ khác nhau nhưng mà trong thánh chúng thì không một tỷ tức là chín số không đó một tỷ vị tu đầu quần mà ngồi cạnh nhau đó cái suy nghĩ giống hệt nhau về cuộc đời về con đường tu hành giải thoát về cái đạo tâm về cái đạo tình giống như chàng không có khác nhau một gram nào hết nhớ cái đó à, một tỷ vị la hán mà ngồi cạnh nhau đó thì cái cái cái cái cái cái, cái, cái não tràng của các vị đó y chang như nhau cái suy nghĩ y chang nhau buông hết mà thương hết thương mà không có lý ừ chán hết mà không có bất mãn một ngàn vị lá một tỷ vị lá y trang như vậy gọi là chúng trung tôn là cho đó đây là một hội chúng độc đáo và không phải ờ, là dễ dàng mà có mặt trong hội chúng dầu chúng ta có làm đủ cách để mà có mặt mà chỉ cần cái chất cái phẩm chất cái chất lượng của mình mình mà không giống như vị đó thì mình cũng giống như một cái cọng rác mà nằm ở trong cái đống vàng vậy giống như cái bãi cái bãi đờm mà nằm ở trong cái đống ngọc vậy nó không có ăn trong gì hết nha hội chúng đặc biệt như vậy trong kinh nói điển có cái điểm đặc biệt ấy, là nó không có chứa cái phiêu vật tức là cái thứ tàu lao đó là sớm muộn gì một là nó, nó tự hủy trong trong lòng biển hai là nó sẽ bị đánh dạt vào bờ chứ biển không có dung chứa biển không có dung chứa cũng vậy thánh chúng không có xua đuổi ai nhưng mà cái chính cái nội dung của thánh chúng vốn dĩ không có chấp nhận không có hòa tan không có đang xen không có hòa quyện với mấy thứ tào lao nha đặc biệt như vậy được gọi là chúng trung tôn ừ rồi thì ở đây một người mà tu tập ừ, thất giác chi ừ, được xem là đang vung bồi đạo nghiệp bản thân đồng thời ừ, ờ, giữ gìn cái gì mối của giáo pháp không để cho tiêu mất ở đời nha thì cái đầu tiên là niệm nhạc chi nói sao ta cái này nói hoài giờ mình nói khác một chút trong kinh ờ, niệm, xứ đó, trường và trung bộ đó được Phật dạy đó, cái tứ niệm xứ là con đường duy nhất dẫn đến ừ, giải thoát giác ngộ ừ, mình nghe mà nếu mình không học giáo lý mình nghe hình như hơi quá chỉ niệm không à chỉ niệm không hay sao không theo trong giáo lý thì làm không bao giờ mà cái tâm cái cái tâm sở niệm nó đi một mình hết á không bao giờ cho nên khi cần thiết thì ngài chỉ nói niệm thôi chỉ nói niệm thôi nhưng mà thật ra niệm không bao giờ đi một mình có điều trong pháp môn niệm xứ thì niệm được xem là gốc là nền là năng lượng dẫn đạo nền năng nguồn năng lượng dẫn đạo chủ đạo ừ, cho các cái gọi là thành tố tâm lý khác nhớ nha tôi nói không biết bao nhiêu lần cái phong pháp môn tình niệm xứ có nội dung căn bản là chánh niệm rồi trên mặt lý thuyết bà con có thể nghe giảng là có thể đọc sách hả? thế nào là trí tuệ rồi nào là quán chiếu tập lực nhưng mà trong cái chỗ gọi là rốt ráo nhất mà có thể nói nhỏ cho nhau nghe là làm ơn dẹp dùm ba cái quán chiếu nghe cái quán chiếu quán mệnh đi đây hết người học đạo giải thoát chỉ có hai việc phải làm buổi đầu chỉ hai việc thôi đó là học giáo lý căn bản và sống chánh niệm còn cái căn bản là gì thì đó là chính chương chính cái chapter của của của của thám pháp tập yếu đó mà trong thanh tình đạo là giải thích rộng đó chính chương thì tôi tôi mệt quá bà con làm ơn ngay bây giờ dùng cái smartphone lịch tự mở ra nha để thắng pháp tập yếu trong đó có chính chương học đó gọi là giáo lý căn bản đó nha cái bộ mà thắng khóa tập yếu cái bộ đó là chìa khóa để mà, mà, mà mở cửa ra thì đà mình cũng có nghĩa là mở cửa tâm tạng đó yeah. Dạ. ở bên thái lan miếng điện thực tử người ta nói tới giáo lý người ta rất là căn cơ là bởi vì dù ít dù nhiều người ta cũng phải biết qua cái bộ đó hãy người mà học chuyên ấy thì họ được học bài bản lớp lan còn mà người không học chuyên thì trong các cái bài giảng của chư đăng đó là họ phải được nghe tới nghe luôn chính dư nữa phải được nghe tới nhà luật nha người phật tử thái lan mà mình nói là hữu bằng đợi quan sát tiếp tâu ngủ sống thức họ không có lạ mặc dù họ không có giỏi bằng miếng điện nhưng mà họ không có buồn tít như là người việt nam mình mình thì à, ai mà nói tới cái gì mà nó hơi lạ lạ ngộ ngộ là mình là mình ném đá à, mình nghe mình trong cái đầu người việt nam mình ấy. tu là phải nghe có chữ phật dính trong đó niệm phật ờ, thờ phật Ờ, treo ảnh phật rồi đeo tượng phật ờ, rồi cúng phật rồi sau này có hát phật ví ờ, dụ như cái gì phải có chữ phật phật trong đó cái gì mà phải có cái niệm cái gì phải có cái gì cái, cái mùi nhang thối đó. chứ không chứ mình mình nghe nói mà về tâm là tâm sở rồi đó mình nghĩ ôi sao có đấm biết tu chỗ nào rồi đại khái người việt mình cũng lấy cấn rồi đó uh ừ -huh, nhớ rồi đó cũng giống như một người biết nấu ăn ấy, thì trong lúc mình học đó, mình chỉ nghe nói nhiều về các cái phụ gia các cái nguyên nguyên vật liệu thôi chứ mình không có thấy nói đến tên món nào món nào phần lớn thời gian mà mình ngồi mình học thường nghe toàn là cái cách pha chế mấy cái không có thứ nào nghe thèm hết trơn nhưng mà cứ học đi khi mà anh biết sử dụng đúng mức pha chế đúng mức thì những cái đó, đó nó thành ra là những món ăn nha nhưng mà trước mắt là anh học toàn là nguyên vật liệu cách sử dụng của từng món à, vậy đó đại khái vậy đó ở đây đúng vậy cho nên cái cái cái, cái, cái, cái triết pháp mình học về niệm giác chi đó, là triết pháp là mình học về cái, cái chánh niệm đúng mà tại sao cái chánh niệm nó là quan trọng là bởi vì trăm thứ ở đời này muôn thứ ở đời này muôn sự ở đời này nó đi ra từ cái chỗ thất niệm Đấy. mình nói mà mình không biết mình đang nói cái gì mình đang làm mà mình không biết mình đang làm cái gì không mình nằm là nằm cho nó sướng ở lưng rồi cái đầu á thì nghĩ tầm bậy tầm bạ không à, ngồi cũng vậy cái mông thì đặt lên ghế mà cái đầu thì nghĩ chuyện ba ngàn thế giới không cho nên đó là đi đứng nằm ngồi ăn uống vừa ăn vừa nói phone vừa lái xe vừa nói phone cười ha hả vậy đó đại vậy đó gọi là thất niệm còn cái đại sống chánh niệm là sao luôn luôn thực hiện từng động tác lớn bé trong sự tỉnh thức tôi ví dụ như thế này mình thấy cái nắm cửa nó bị dơ cho nên khi mình mở mình đưa cái bàn tay cho mình nắm mình xoay cái trái nắm đó mình khi mình thấy nó dơ rồi là mình đưa cái bàn tay vô mình có cái sự gọi là ý tư không mình thấy có một cái vệt dầu nhớ cái dính lên trái nắm đó. thì mình vừa liếc thấy một cái là, là bắt đầu mình phải vô chánh niệm liền tại vì mình phải mình mình phải làm sao để cho cái tay mình nó, nó không có dính nhớ hoặc là có dính dính chút thôi không chứ đâu có dính nguyên cái bàn ngồi vô rửa mệt lắm nha rửa mệt lắm thì đó gọi là chánh niệm ví dụ năm nè hoặc là bây giờ mình đặt cái bàn chân trần của mình lên trên một cái bãi sình à, hoặc lên một cái bãi cỏ lên một cái vũng nước mà mình không biết cái gì ở dưới mà kẹt thì phải bước thôi kẹt thì phải bước nhưng mà khi mình đặt chân lên một cái bãi cỏ bãi nước bãi sình khi mình đặt lên đó qua tất cả chánh niệm để mình không biết cái gì bên dưới bên dưới nó có chì gai nó có kẽm gai nó có miệng chai nó có cái gì dưới lặp lặp lặp lại mình biết nha khi khi mình đặt chân lên nó với tất cả sự cẩn trọng với tất cả cái ý thức với tất cả sự tỉnh táo thì cái tỉnh táo sự cẩn trọng ấy được gọi là niệm các bạn nghe kèm không đấy hoặc là khi mình bưng một cái cái tô canh nóng thì mình phải có cái ý tứ để cho đừng có tràn đừng có ra tràn ra ngoài thì cái đó được gọi là chánh niệm nha nhớ cái đó chứ còn bao nhiêu từ ngữ định nghĩa rồi, rồi, rồi ghi nhớ rồi biết mình rồi cấp sát hiện hữu thì mệt lắm nha về cái nhớ bằng những hình ảnh này tức là mình bưng cái tô nước canh nóng mà nó nó, nó sống sánh đó, à. thì mình phải có cái ý tứ như thế nào đó mình phải tỉnh táo mình phải có cái chăm chú thì sao đó mà để cho cái tâm nó đừng có tràn ra ngoài ừ, thì đó được gọi là là niệm còn định là sự tập trung tư tưởng không nghĩ gì hết chỉ chú vào đó thôi đó còn cái cái cái này thì nó có vẻ linh động nó sống động hơn có nghĩa là sự tỉnh táo biết mình đang làm cái gì đó gọi là niệm nhớ nha cái này quan trọng lắm rất là quan trọng không có được học cái này đó là mình cứ đi theo đuổi bao nhiêu cái pháp môn mà gì đi nữa và vẫn tiếp tục sống thất niệm cái chuyện đầu tiên và cuối cùng có nghĩa là cái chuyện duy nhất trong Phật pháp đó là sống chánh niệm chúng ta không có gặp được ừ, gặp đức phật chúng ta không được gặp ngài sa lợi phất nhưng mà theo mô tả trong kinh thì các ngài chánh niệm trăm phần trăm chỉ riêng cái khoản mà một người mà luôn luôn sinh hoạt trong chánh niệm là đã khả kính là quý vị biết không chỉ cái khoảng đó thôi còn ba cái vụ mà từ bi trí tuệ thiền định giới hạnh tinh tấn cảm nhận cái đó mà, mà đâu có thấy không ờ, chưa có dịp thấy nhưng mà cái rõ ràng mình thấy bằng mắt đó là chánh niệm mình thấy được cái cách các ngài cầm lên để xuống xe dịch dời đổi dở bước chân dẫm xuống ngồi lên đứng dậy không? Ờ. của một người có chánh niệm nhìn biết liền có ý tứ có tỉnh táo lắm thì chỉ riêng cái khoảng mà cái ngày sống chánh niệm đó là mình thấy đó. nhưng mà mấy bên mấy cái trường thiền đó mình lên mình trình pháp tùm lâm hết đó nhưng mà thiền sư họ đã để ý mình từ cái chỗ ngò mà mình lên tới được chỗ thiền sư đó không? Cái, cái cái cái cách những cái bước đi của người chánh niệm hay không người ta nhìn người ta biết không? và có biết bao nhiêu người hành giả bị thiền sư hỏi câu này thì đành phải trả lời một là nó dốc hai là đành phải gọi là tẻn tò Ừ. có rất nhiều hành giả bị cái câu hỏi này lên trình pháp ngon lành lắm nói là thôi ngồi mát lạnh rồi cái mong nhấc khỏi chiếu rồi làm như muốn bay rồi có người lên khai đã nào là quan quang xẹt ờ, có người tưởng là có ai cái bên đang hàng gió đá tùm lum ngồi dốc nhưng mà thiền sư chỉ hỏi một câu thôi từ cái chỗ mà ông lết lên lên đây này không từ lúc mà ông mò được lên tới chỗ của tôi không từ lúc mà ông khai khẩu ông hỏi tôi ông có chánh niệm không thì đa phần hành giả đa phần là điều bối rối cái chỗ đó nha tại vì cứ tưởng là thiền có nghĩa là mình thì đúng giờ cái là nãy thì sẽ quýnh cái ben cái là tất cả im lặng vô không rồi lát sau là nghe cái ben phát là ra là phải để ra rồi là mình được tự do sai không không không có thành giả thuyết đạo xứ không có cái vụ mà tu theo cái ben không có tu theo cái đồng hồ nha tu theo cái đồng hồ là thua rồi thua nha có nghĩa là cái ben là để mọi người ngồi chung cho vui ngồi chung cho vui chứ còn mỗi người cũng phải tiếp tục quay về với cái cảnh giới riêng của mình chứ không phải là là là là, là, là, là đánh cái ben nghe tu rồi rồi nghe cái ben đó là xả là sai không có cái ben nó cho biết là bây giờ tụi mình ngồi chung nha đợi lát nữa ben rồi bây giờ là mạnh nay nấy tu nha đó bài khác nó khác nhau chỗ đó thôi chứ còn mà khi mà hành giả mà nghe cái ben để mà xả mình kêu là xả thiền đó rồi mình nhào lên mình hỏi tùm lum đó từ cái bước chân mình mà lên tới chỗ thiền sư đó là người ta đã biết có trách niệm đừng có nói dốc đừng có nói người ta không biết nha yeah, ta biết hết Trời đất người ta muốn lên tới thiền sư là người ta đã 80 năm người ta làm hành giả mà sao người ta không biết à, bao nhiêu thứ thiền sinh mà nói dốc là người ta nghe người ta biết chứ sao không biết người ta đã nghe hồi cái từ họ thiền sinh bên miếng điện muốn làm đến thiền sư đâu mới dễ anh phải làm thiền sinh đến một cái mức độ lâu mai không cần biết nhưng mà đại khái cũng hơi bị lâu à rồi sau đó rồi thiền sư họ mới để ý họ thấy trong đó có cái người nào được họ mới cho đi theo đi đâu họ đem đi theo hoặc là họ cho tham dự những cái buổi trình pháp đến một lúc nào đó họ mới cho phép minh được trả lời thế họ trả lời trước mặt họ trả lời trước mặt thiền sư rồi nhiều năm nhiều tháng thì tôi không biết nhiều là bao lâu tùy tám năm ba năm hai năm sáu năm ok tùy nha mà thì sư thấy được đó thì sư bắt đầu cắt cử à, cắt cử ví dụ như ở đâu đó mời ngày mà ngày đi được mình định ngày mới bèn cho mình đi vì người tin mình rồi bao nhiêu năm nay ngày thấy mình gọi như là đã thay ngày để mà trả lời mấy câu trình pháp ngày thấy được thì mình cho mình đi nha bởi vì ngày biết rằng bây giờ không có ngày thì mình cũng y chang vậy đó ngày thấy ok ngày cho mình đi đó. thì hỏi cái vị kinh nghiệm cỡ đó làm sao họ biết mà nó dắt Đấy. cho nên cái chánh niệm ở đây là gì chánh niệm này là anh luôn luôn sống trong chánh niệm từ lúc anh ở nhà cho đến lúc vô thiền viện thiền viện nó không phải là chỗ để anh tu thiền viện không phải là chỗ để tu mà thiền viện là cái chỗ để anh tu tốt hơn chứ không phải là phải là phải vô điều đó mới tu của nó sai hiểu không ví dụ như bây giờ có người à, họ, họ trời nực quá họ bưng cái tô ra ngoài hè họ ngồi không phải ra hè mới được ăn cơm không phải mà là ở trong nhà hà nực quá cầm cái tô ra ngoài hiên ngồi ra ngoài võng ngồi nó thoải mái nhưng mà dầu ở trong bàn ở trong nhà hay trên bàn trong nhà hay ra ngoài hiên đều phải là, là ăn cơm hết nha yeah. thì hành, ờ, hành giả cũng vậy dầu về nhà cũng là tứ niệm xứ vẫn là chánh niệm mà vô thiền viện cũng là chánh niệm nhưng mà tại sao mình phải vô là bởi vì vô thiền viện nó thoải mái ở trong đó là coi như không còn biết gia đình là gì hết vô trong đó, đó là không có cái chuyện nấu nướng không có cái công chuyện lắc nhắc lắc nhắc không có vô trong đó là chỉ có là ăn rồi rồi bắt đầu ngồi ngồi rồi ra kinh hành kinh hành xong thì, thì vô ngồi ngồi rồi tới giờ chiều thì uống nước chung nhưng mà tất cả đều là chánh niệm hết rồi có nhiều lắm đó thì mình ờ, có hai việc trong các thiền viện thông thường đó, chỉ có hai việc phải làm một là trong thiền viện họ có đề nghị những cái công việc mà thiền sinh cùng làm chung ví dụ như là làm ờ, lau dịch trách tác vệ sinh đó, hoặc là xuống bếp nha lặt rau rửa chén gì đó nhưng mình phải làm chung còn trường hợp hai là mình phải giữ vệ sinh quét dọn chung quanh cái cái cái, cái, cái cốc của mình đi chỉ có hai việc đó thôi một là làm việc tập thể mà vẫn trong chánh niệm hai là là dọn dẹp vệ sinh cá nhân chung quanh cái chỗ mình ở nhưng cũng trong chánh niệm chỉ vậy thôi còn ngoài ra mình vô thiền viện coi như cái đầu mình là clear không có làm cái gì hết không có nghĩ ngợi còn nếu ai mà khi nguyên cái nhà nhét vô trong đây để đem lên thiền viện thì mình không có ý kiến nha lên đó mình lén lén lén mất có con rồi chat rồi zalo rồi email rồi messenger rồi facebook thì là thua nha cho nên cái chánh niệm ở đây là gì là luôn luôn sống ở trong cái sự tỉnh thức có nhiều người nói trời ơi cô không có thời gian tu thiền họ tưởng tu thiền có nghĩa là thêm một cái gì đó vào trong đời sống của họ mà họ thì không có thời gian để để chấp nhận để đón nhận cái thêm đó nha nhiều người nói như vậy nó còn không có thời gian để con tu thiền vì họ tưởng thiền là một cái gì đó thêm vào trong đời sống của họ không phải phải thêm mà là thay thế nhớ nha sau bài giảng này bà con những người hiểu lầm làm ơn nhớ những cái này nói tu thiền tứ niệm xứ không phải là mình thêm việc cho đời sống mà là mình thay đổi cái kiểu sống tức là nghĩa là mình không có thêm gì hết á ở đó thì mình mình làm bếp bằng cái con dao cái cán nhựa bây giờ mình chuyển qua mình làm bếp bằng con dao cán gỗ có nghĩa là ừ, mình chỉ đổi con dao thôi chứ mình không có thêm việc nha người ta kêu đó đây này con dao này tốt này dao này tốt thế dao kia không tôi không có thời gian tôi không có thời gian để xài dao cán gỗ chỉ có thằng tâm thành mới nói như vậy thôi người ta đâu có kêu mình thêm việc người ta nói mình đổi con dao nó thấy mình xài cái con dao cắn cắn nhựa đó mình nói, nè lấy con dao cắn gỗ này xài nè thì công việc cũng chừng đó thôi cũng bầm bầm sắc sắc thôi nhưng mà bây giờ xài con dao cắn gỗ không xài con dao cắn nhựa nữa thì cái tu thiền tứ niệm xứ là như vậy hồi đó giờ mình cũng ăn uống đi đứng nói năng sinh hoạt lớn bé tập lớp hết thì bây giờ mình vẫn tiếp tục như vậy không có thêm bớt gì hết á. nhưng mà có điều hồi xưa đó mình ăn nhưng mà cái đầu mình nó nghĩ chuyện khác à, mình đánh răng tay đánh răng mà cái đầu mình nó nghĩ chuyện khác bây giờ mình đánh răng mà mình tập chú trong cái việc đánh răng mình ăn cơm mình biết rõ mình đang ăn cơm mình à, đi đứng nằm ngồi biết rõ không? À, sắp khai khẩu phun ra cái câu chữ gì đó là biết rõ chỉ vậy thôi chứ không có thêm bớt cái gì hết không có thêm chứ không có thêm mà nhiều người cứ nói là không có thời gian thì anh cứ sống y như đó giờ anh bán tiệm tạp quá anh cứ bán ngoài cổng gì anh hết anh tới giờ anh cứ lái xe đi làm y như xưa vậy đó anh vô công sở anh cũng y như xưa vậy đó nha không có thêm mới gì hết chỉ có cái này là anh sắp nói cái gì anh biết anh biết ờ mình muốn nói mình đang nổi nổi nổi nổi quạo mình đang nổi sùng thì mình biết là mình đang nổi sùng đó mình sắp chửi vô mặt người ta thì mình biết ô, ô, ô, bậy bậy bậy sắp chửi người ta rồi bậy một câu nhịn là chín chục câu lành nhớ như vậy lùi một bước thì trời cao đất rộng đó. là mình niệm là niệm chỗ đó, đó chứ còn mà con vẫn tiếp tục bán buôn bà con ờ, là là vẫn tiếp tục như cũ nha chứ đừng có nói là tôi không có thời gian sai vì khi anh nói anh nói rằng anh không có thời gian nghĩa là anh tưởng thiền là thêm anh tưởng là đi vào chùa để rồi thêm chuyện cho đời sống không có không hề có cái chuyện phật giáo thêm chuyện không có mà phật giáo chỉ kêu mình thay thế yeah thay thế thôi mà nói giờ mình nghĩ vậy đó bây giờ mình không nghĩ như vậy nữa mà nói giờ mình sống như vậy đó bây giờ mình giờ mình không có sống kiểu nữa mình sống kiểu khác thì đó gọi là tu chứ không phải là mình thêm việc nhớ nha ừ. cho nên cái chánh niệm này là vậy đó rồi bây giờ tiếp theo niệm là sao thì tùy cái căn cơ của chúng sinh trong đời nha có người thì tham thích tùm lum hết thì trong kinh gọi là người người nhiều dục tánh à, rồi có người thì hay quạo quọ bất mãn thì trong kinh gọi là người nộ tánh tức là, là trong sáu cơ tánh còn có người thì lăng xăng buông bắt thì trong kinh gọi là đảng tánh là biết tắt cái trời vậy rồi còn có người có cái ngộ tánh có cái thông minh có cái huệ căn nghe hiểu nhanh lẹ hơn người khác hiểu được chỗ sâu kính quốc kính quốc trong lời phật ừ thì cái người đó được gọi là người ngộ tánh có những người nói hoài không hiểu cầm cuốn kinh lên thì cứ đè cái cái nào sai là hiểu hiểu lầm không à đó, đó là, là thiếu thiếu thiếu cái ngộ tánh vậy bây giờ có người thì dục tánh có người thì độn tánh có người thì mộ tánh mộ cái là người nhiều đức tin nghĩa là cũng kêu tu hành vậy đó nhưng mà lúc nào cái lòng cũng là nặng về đức tin thí dụ như vô hành thiền người ta người ta người ta người ta, người ta cũng ngồi thiền như mình người ta cũng nghe cái đen người ta cũng ngồi như mình người ta cũng theo dõi như mình đi hơi thở đó từ khi mình đi kinh hành thì người ta cũng là đi như mình vậy đó nhưng mà ta đi là tập trung như chánh niệm là đi biết là đi ha biết rõ vợ bước biết rõ chánh niệm còn mình thì không mình đức tin mình nhiều quá là lúc mình nghĩ toàn là mấy cái chuyện gì mà phước đức ờ, công quả không à đang đi bắt đầu suy nghĩ Trời ơi, cái con đường nó cũ quá chắc mình phải về mình kiếm tiền làm mới con đường kinh hành này cái cốc này nó bị dột rồi trời tội nghiệp quá rồi để về mình sửa cái cốc lại rồi mình thấy tăng ni hành giả mình đi với mình nghĩ chắc cái cái, cái cái cái mai đi mai là cuối tuần chắc mình sẽ tăng quan nghĩ quá nhà cứu cơm cho đại chúng tu hành tốt quá quý quá rồi cứ giờ qua tượng phật rồi thấy tượng phật pha cái y bị sơn bị phai bị tóc cũng phát tâm cho cảm giác chiến này về xin tiền nhà lên sơn rồi tượng phật thương quá giải nắng nhầm mưa những cái suy nghĩ đó nó tốt vô cùng nó hay dịu vô cùng nhưng mà nó không có phải chỗ các vị có biết không bởi vì cái đầu cái người mà đức tin nhiều là như vậy đó nha ừ. kiếm ba cái chuyện mà, mà, mà vậy đó để, để mà nghĩ ngợi à, để, còn cái ông mà nặng về tâm tình tầm, là, là nộ nộ tấm phẫn nộ đó, thì luôn luôn bất bẻ cái con đường gì đó mà nó ọp ẹp ọp ẹp trong khi ông đức tin đó, thì ông đi ọp ẹp ông lại muốn sửa ông muốn sửa ông nghĩ gì mà móc sửa lại con đường này còn cái ông mà mà, mà tấm nộ nộ tấm thì ông lại là bực mình à, nhận người ta biết là bao nhiêu tiền không nhận người ta biết bao nhiêu tiền rồi bây giờ không chịu sửa tụi lâm trái hạn như cái calama này mình không biết mình ăn của cha họ hay sao mà họ chửi mình quá tiền mình lớn mới lên mình đăng thôi mình đang mình ở bây giờ công việc cái calama tôi giao bớt cho chưa tăng gánh dịch là họ nhào vô họ la tùm lên cái bà mình út cái bà hoàng hoa long gì đó bà thù tôi cũng không biết tôi có thù tôi cái gì nộ tánh ừ, nộ tánh cái tánh bổng xịn nó tánh linh tị đánh gì không biết nhưng mà cũng cái cái, cái bản tin đó nhưng mà họ đọc bằng cái não trạng tài nguyên tự nhiên họ nói là uh, giao là đúng rồi không kéo là mang tội tùm lum hết nè có nghĩa là cái não trạng rất là tật quyền rất là bệnh hoạn rất là thiếu máu thì trong kinh nói cũng giáo pháp đó cũng có lời kinh đó nhưng mà cái căn cơ của mình nó khiến cho mình đón nhận cái vấn đề đó ra sao thí dụ như cũng món ăn đó mà cái người mà bị bao tử bị bao tử nặng bị viêm loét bị bướu u sơ nó ăn vô họ bị buồn nôn cũng món ăn đó mà cái người mà tăng xong ăn vô họ bị lên máu đỏ phừng lên máu cũng món ăn đó đấy, mà cái người mà họ bị ờ, thấp khớp bị gao phải ăn vô chừng một hai tiếng sau là tay chân sưng dù đau nhất chỉ lắm chứ dù có người tôi biết là ăn măng á ăn vô nó đau gớm lắm vì sao vì cái cái thể trạng của họ cái thể trạng của họ nó không có hợp với măng yeah, không hợp với măng họ dễ bị dị ứng cái này cái kia yeah thì Phật pháp y chang như vậy cho nên cái pháp môn cái niệm xứ vì rằng mỗi chúng sanh có một cái cơ tánh riêng có một cái căn cơ có một cơ địa khác nhau cho nên kêu tu tập chánh niệm thì mỗi người hợp với một cái cái thể tài khác nhau có người họ sống chánh niệm qua cái đề tài qua cái thể tài gọi là thân quán niệm xứ là sao là họ chỉ sống chánh niệm trong cái đi đứng nằm ngồi nhớ nha tức là họ hợp là hợp trong đó thôi hợp uh, chứ kêu họ ngoài ra cái gì mà ngoài cái cái, cái thể xác là ra đó họ nó khó lắm rất là khó ừ, khó lắm mà họ, họ chỉ hợp trong cái chuyện là đi chánh niệm đứng chánh niệm ờ, tắm rửa chánh niệm ăn uống chánh niệm hít thở chánh niệm giơ tay duỗi tay duỗi chân chánh niệm hợp cái đó thì cái người đó được gọi là hợp với thân quán niệm xứ rồi có người thứ hai họ là hay hợp với các cảm giác cảm xúc họ họ rất hợp với cái chuyện theo dõi những cảm xúc của thân tâm ố ồ khó chịu nha ừ, dễ chịu nha ừ, ừ, ừ. đang mát à, đang nịch biết rõ đang khó chịu đang khó chịu biết rõ buổi đầu còn theo tục đế còn có nịch có mát có lạnh nhưng mà về sau khi mà nó quen dần rồi nhất là có học giáo lý nhất là có học giáo lý thì về sau không còn cái mát nực nữa mà chỉ còn gọn là thọ ưu nha thọ hỷ nha thọ xả nha cái dễ chịu của thân thì gọi là thọ thọ lạc à, còn dễ chịu của tâm là thọ thọ hỷ cái khó chịu của thân gọi là tội khổ cái khó chịu của tâm gọi là tội ưu mà chỉ ghi nhận nhiều mà họ lại hợp với cái đó họ không có nặng là họ không có được thoải mái trong cái chuyện mà chú ý ở trong ở trong bốn ngay nghi mà họ lại chú ý nhiều về trong cái cảm giác thì đó gọi là thọ quán niệm xứ còn cái tâm quán niệm xứ là tâm trạng tham nha sân nha biết nó đang có mặt đang xanh nha đang đang đang dẫn nha ừ. đang có tâm lành đang có tâm lành nha ừ. Ừ. đang có tâm lành đang đang đang muốn nha đang tha mái nha đó gọi là tâm quán niệm xứ nha còn cái pháp quán niệm xứ là tổng hợp tổng hợp của ba niệm xứ trước cái người phải là giỏi giáo lý mà trí phải bén thì mới tu được cái cái pháp quán niệm xứ là sao thay vì cái ông thân quán niệm xứ thì ông như niệm thấy à thấy à nhìn à nhìn à nghe à nghe à nha nghe biết rồi biết đang nghe tôi đang ví dụ chứ thôi chứ tu không có à nha ở trong sách thiền hay có cái à lắm nha cái à này không có trong kinh à, nguyên thủy nha nhưng mà người ta diễn đạt cho mình nghe cho, mình hiểu rồi có người nghe diễn đạt vậy nó mới theo cái pháp môn à à, mình đọc sách thiền mình muốn chết luôn vậy đó tức là nghe thiền sư nói mà không có hiểu đó rồi cứ chắc chứ đó thì sư nói mình nhìn mình biết nhìn à cái là về quốc cái chữ à nó vô ừ, giống như là nó thì cứ làm riết là cả cái thiền viện giống như cái chỗ cái chỗ mà mấy người câm vậy nó là kẹt lắm ư ư a a kỳ lắm phải vậy nha không phải à mà mình tỉnh thức mình biết ừ, biết nó đang có mặt là thôi ừ. giống như thiền sư nói làm gì biết nấy nếu mà làm nhanh quá ghi nhận không kịp thì làm chậm chậm lại cái câu nói rất là đơn giản làm gì biết đấy nha mà nếu mình thấy mình nhanh quá cái thói quen mình nhanh quá điểm không kịp thì mình chậm lại một chút đó là nguyên tắc là lý thuyết phổ biến ấy vậy mà có không ít hành giả ôm vào cái câu mà gọi là nếu nhanh quá thì làm chậm đó thế là họ mới chế ra một cái cách hiểu rất là lạ ăn là cầm từ từ múc họ múc từ từ từ từ từ họ đưa lên từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ hả cái ông ra tắc quạt ra mấy độ không mới đưa vô rồi cái ngậm ở đó rồi mới rút cái muỗng ra rồi mới bắt đầu nhai tôi tôi thưa với các vị đó là bệnh đó là thiền bệnh đó là hiểu lầm có cái cái cái pháp môn nào nó quái đản mình mình như tôi hay kể hoài cái chuyện mà cái bà mà mà mà, mà, mà hành giả mà mà đi kinh hành mà gài số ve đó là bà đang đi kinh hành thế này tự nhiên mới đi lùi lại mà lâu lâu có làm phát vậy đó rồi nhiều các bạn tu họ không có hiểu là tại sao bà đang hành đang đi kinh hành cái gà số da hoài à. họ hỏi hồi đầu họ cũng sao lạ không có hỏi mà cuối cùng họ chịu không có nổi vì bà da trúng người ta mới hỏi bà hỏi chứ thiệt chứ cô thấy cô tu quý quá thương quá kính trọng quá đặc biệt là cô tinh tấn quá nhưng mà thôi cô cho con hỏi sao cô đi kinh hành mà cô cứ gài số da hoài là sao thì ờ, bà mới nói ừ, khẽ khàng trân trọng lắm bà nói thế này bà nói thiền sư cũng có nói mà trong kinh tôi coi cũng có thể nói ừ. rồi khi mình đi vậy đó mà mình bị phát hiện là mình bị thất niệm đó thì coi như mình cứ niệm lại từ đầu có nghĩa là mình coi như hồi nãy vẫn có gì hết đó, mình cứ niệm từ đầu đó. thì cho nên thì tôi nghe nói là nếu mình biết mình thất niệm thì niệm là niệm lại từ đầu à, thì có nghĩa là nãy tôi thắt chỗ nào tôi mới quay lại cho đó để tôi bắt đầu trở lại à, và hiểu cái chữ mình làm lại từ đầu là như vậy phải trở về cây Canada cũ bến đò xưa để gặp lại cô nhân ý và hiểu là làm lại từ đầu là như vậy cây đa cũ bến đò xưa à. cho nên nàng đang đi thì nàng phát hiện ra là mình quên niệm thì nàng phải gài số ghe nàng lùi lại để mà nàng tiếp tục làm lại từ đầu rồi vì nghĩ có động trời không mà cái ý thiền sư không có phải như vậy ngài nói rằng khi mà mình phát hiện ra mình bị thất niệm thì mình đừng có tiếc nuối đừng có rây rứt là ta bị thất niệm mà tiếp tục niệm như chưa có gì xảy ra tình cuối cũng như tình đầu cứ nhớ như vậy nha trọn niềm tình yêu tiếp tục chánh niệm không thay đổi gì hết đang nay là đang đi phát hiện ra thất niệm là đàn gà sóc ve mà trúng người ta hoài bởi vì đi mà mở mắt mà còn né không kịp mà nói gì cái vụ mà lùi bằng cá ót làm sao mà thấy đường đại ngại như vậy à, cho nên đó, đó, đó, hiểu lầm từ cái hiểu lầm đó mà ra à, và tôi nói nhiều lần không biết là bà con có người họ họ cảm ơn thì không nghe nhưng mà họ thù thì nhiều họ nói mình dám nói họ hiểu sai tiếng Bali là tiếng có chia cái động từ á, có cái conjugate ví dụ như tôi ăn à, punja mí mà tôi sẽ ăn là punchissa mí đó, đấy, đó. nó ăn là punja tí mà nó sẽ ăn là punchissa thì đại khái như vậy Rồi, tiếng Mali là tiếng có chia cho nên khi mà Đức Phật ngày diễn tả là đi khăn asasanto phế cũ quý vị kheo đang lúc thở ra thì asisami sikati biết rõ rằng tôi đang thở ra mà cái chỗ bắt buộc là ngài là người xài tiếng Pali ngài là dân Ma Kiệt Đà mà cho nên ngài chỗ đó ngài phải chia à, tỷ kheo đang thở ra đi khăn asasanto tỷ kheo đang thở ra dài thì assist đi căn assist biết rõ rằng tôi đang thở ra dài dạ, cái chữ tôi đây không có phải là hay ho gì trơn mà tại vì đó là cái ngôn ngữ người ta ngay chỗ đó người ta phải chia à, phải chia ngôi thứ nhất Đấy. mà đằng này thì các dịch giả mình thấy như vậy các dịch giả cũng khiên nguyên cái đó ra ngoài có nghĩa là tỷ keo đang thở ra dài dạ, biết rõ rằng tôi đang thở ra dài dạ. thì kinh à, người ta nói tiếng ma, ma kiệt đà thì bắt buộc người ta phải chỗ người ta phải chia chia ngôi thứ đàng hoàng đâu ngôi thứ mấy số số nhiều số ít thì tới phiên dịch giả người ta cũng theo cái đó mà người ta dịch là y chang tỳ kheo đang thở ra dài thì biết rõ rằng tôi đang thở ra dài đang thở vô dài bây giờ tôi đang thở vô dài tôi có chuyện tôi thì người ta dịch là phải trung thành với cái nguyên tắc cái chết là chết của người đọc à. họ đọc tới cái chỗ mà tỳ kheo đang thở vô dài biết rõ rằng tôi đang thở họ nghĩ rằng là bậc ngữ cái tôi gì trong đó mà lẽ ra mình chỉ chánh niệm mình mới biết mình đang thì mình chỉ biết tỉnh táo khi mình thở vô thở ra biết rõ là được rồi biết rõ biết rõ rằng đây là hơi thở dài hơi thở dài đang có mặt là được rồi chỉ không có cái tôi trong đó đó chưa kể có một số người còn hiểu vậy mới động trời nói rằng đó là cái câu nó gọi là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó cái câu mà bồ tát nói lúc mà sơ sinh ấy cái câu đó nó có nghĩa là trên trời với đất chỉ có cái tôi của mình là là số một duy ngã mà duy ngã độc tôn mà trong cái đó trong cái ngán đó, trong cái common sense cái nghĩa thường đó, thì cái ngã này nó nghĩa là wò là tôi dạ, là là, là, là chứng có gì hết đó, là giờ là là ít là ai là wò à, ờ, chứ không có là gì hết nhưng mà trong khi họ hiểu như vậy họ hiểu là duy ngã độc tôn có nghĩa là trên trời với đất chỉ có cái tôi là số một ác như vậy các vị thấy chưa ừ. thì tôi đỡ lại cái pháp quán niệm xứ pháp quán niệm xứ nó như thế này thí dụ như minh thân quán người ta ghi nhận là đang thấy à đang nghe à, đang dơ lên lên cả đề xuống đó là có niệm xứ ở đó là thân quán à, còn bên thọ quán là tôi biết rõ là đang buồn đang vui vui đang hỷ lạc khổ ưu xả à, nhưng mà bên pháp quán niệm xứ thì sao nó chuyên nghiệp hơn nó chuyên nghiệp hơn có nghĩa là sao khi mà đang bật mên người ta biết rằng đây là sân truyền cải nhớ nha đang đi bằng chánh niệm thế này họ nghe nó có cái mùi thơm thoáng và thích quá thì họ biết liền đây là dục truyền cải thay vì ở cái tâm tâm bên tâm quá niệm xứ thì biết là tâm tham rồi bên vừa thọ quá niệm xứ thì biết đây là thọ hỷ đây là niềm vui đã nghe mùi thơm thích quá nhưng mà bên pháp quá niệm xứ mình biết đây đây là dục truyền cái đang có mặt Đấy. bên cái cái cái cái cái cái thọ quán niệm xứ mình ngồi mình mình cái tâm mình nó lắng tự nhiên cái lòng nó vui mình ghi nhận hơi thở bằng cái niềm vui thì bên thọ quán ghi nhận ô oh, ô oh, thọ hỷ đang có mặt ở bên tâm quán niệm xứ thì ghi nhận rằng đây là tâm thiện đang có mặt nhưng mà bên pháp quán niệm xứ thì lại ghi nhận chuyên nghiệp hơn đây là hỷ giác chi đang có mặt trong tâm có hiểu này không ta alo trung lâm có hiểu cái này không trung trung trung trung trung trung có hiểu cái này tôi đời khổ được Trời, nó chuyên nghiệp hơn chỉ vậy nó là tùy cái căn tánh chúng sanh nó trong trong chú giải kinh nghiệm sư cứ nói như thế này cái người mà tham nhiều mà trí chậm á, thì thích hợp với thân với niệm xứ viết dùm tôi đi viết dùm tôi đi nha viết dùm tôi nóng quá nóng tham nhiều à, tham nhiều mà trí chậm á, thì thân quán niệm xứ nha xong chưa alo viết dùm viết dùm một rừng người bây giờ này rỉ mỏ còn rồi tham nhiều mà trí nhanh á, thì thọ quán niệm xứ ừ tham nhiều trí nhân và quán niệm xứ tà kiến là trí chậm đó, là tâm quán niệm xứ thích hợp đó, thích hợp tâm quán niệm xứ tà kiến là trí chậm đó. trời được tà kiến là trí chậm là tâm quán mà người tà kiến mà trí nhanh đó là pháp quán tới giờ này cũng còn còn còn, còn cái, cái, cái tài kiến mà trí chậm là tâm quán niệm xứ mà tài kiến mà đó vậy đó mình chờ tôi nó nóng quá vô cùng nóng vô cùng nóng nóng không chịu nổi rồi xong ừ, nhớ cái đó nha đó là mình đang học về cái gọi là, là niệm nhất chư đó ở phải khoe với bà con xà chữ khoe nó hơi phàm ha khoe nó phàm nhưng mà phải nói thiệt là nó là khoe là ở trong cái kinh mà kinh tụng kalama của mình á, thì tôi là quy tập trong đó uh, dĩ nhiên làm sao tất cả xài với tất cả thì hơi hơi quá nhưng mà quy tập trong đó những cái bài kinh mà chính đức phật chính đức phật chính ngày sau lại phất nha chính đức phật hoặc là ngài sa phất giải thích cặn kẽ thế nào là bát chính đạo ờ, ở đó giờ có nhiều người trong trong trong trong, số tôi quen đó họ không đọc kinh tạng họ nghe giải thích uh, chánh kiến là cái gì chánh tư duy là cái gì đó họ cứ tưởng là cái đó là do các trong chú giải và trong a tỳ đàm nói cho họ không bất ngờ rằng trong kinh tạng có những bài kinh chính để Phật giải thích giải thích rất là chi ly rất là chi lý nha yeah, rất là chi lý cho nên là trong đó có những bài kinh mà chính ngài sẽ là Phật và Đức Phật ờ, giải thích cặn kẽ cái 12 duyên khởi Ừ, giải thích cặn kẽ cái thức giác chi giải thích cặn kẽ cái bát chánh đạo ừ, đó là những cái khuôn vàng thước ngọc mà chúng ta bắt buộc phải đọc ừ, bởi vì đó là chuẩn chứ còn mình ớn nhất là một là không đọc không nghe giáo pháp hai là có đọc có nghe mà không biết cái gốc nó nằm ở đâu là cứ tưởng là thầy bà ờ, chế ra à, khổ vậy À, thì à, chúng tôi có cái tâm nguyện nữa là cái quyển kinh kênh nhật tụng Kalama nó phải là hai tập bởi vì ngàn hai trang thì nó nhiều quá cho nên tính in thành một tập nhưng mà có nói chuyện với nhà in ấy, thì bị nói họ vậy thôi chứ bây giờ bản thảo đang ở phần thô có nghĩa là chưa có dàn trang gì trơn nha chưa có dàn trang mà không có kêu gọi bà con thì có nhiều người phát tâm mà mơ hồ quá người thì họ không cho họ biết họ ở đâu họ cho nó còn giúp được thôi có người thì họ nói cái hoàn cảnh của họ là vừa giải gạo vừa phòng em vừa chăm sóc mẹ già mà nuôi ông nội bệnh nữa thì làm sao mà tôi dám giao à. rồi có một số người thì cái cách nói của họ gợi nhớ cho tôi một cái chuyện buồn trong quá khứ là cái quyển a thì đầm một rồi đó tôi muốn in bên tay có cái ông đó bên tay nó đó để giao cho ông, ông ờ, làm trang dàn trang cho sao ông nhận lâu quá mà mà liên lạc không được cuối cùng mình nhờ trung gian liên lạc ờ, kêu tèo tèo nó kêu má thằng tí má thằng tí này mới kêu dượng của con lan lan kêu chú của con cúc con cúc kêu dượng đào đào chuyển một con hương kêu đồng dòng mà vậy nó cuối cùng mới liên lạc được ổng ổng làm chưa để nhờ người khác cái ông nói cái gì ờ, uh, cái, cái tài liệu nó bây giờ nó nhiều lắm là tại sao mà phải nghĩ đến chuyện in cái nó làm cái gì ừ. rồi ông đề nghị ông nói cái quyển của ngài Minh Châu thắng pháp tạch yếu là đủ rồi không cần gì mà phải in nó đây dạ. mà các vị nghĩ động trời không mình mình mình mình, mình giao cho ổng rồi mình chờ à, cho nên mấy có mấy cái câu trả lời của quý vị tôi không dám trả lời vì tôi đang suy nghĩ hoài tôi không biết các vị thuộc về cái cái cái tần số nào để mà tôi có thể giao dịch bởi vì một lần mà điêu công việc như vậy nó khó lắm không? rồi giao cho các vị xong rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. cuối cùng cái giao mình phải tin không tin thì không giao mà giao là phải tin thì cứ nằm đó mà chờ tuổi xuân qua mau mà ờ, mình đem nguyên cái đời con gái mình nằm chờ cái người lính tú ở tiền đồ mới chờ nó về nó cưới thì cái vị nghĩ cái nhan sắc nó tàn phai cái vị hiểu cái cảnh đó này cho nên là cuối cùng thì bây giờ chắc tôi phải gửi cái phần thô đi luôn rồi tôi gửi phần con nhà mới vừa làm việc tức là bữa nay vào giảng trễ 4 phút là bởi vì đang nói chuyện với nhà in về cái bìa ừ. về cái bìa nhất mình như vậy đó rồi đủ thứ hết đường xá rồi có nhiều người có tấm lòng trời biển hay lắm mà tôi không biết ở trong số những người mình tình nguyện ấy ai là người mà là nhân tuyển tốt nhất thì chỉ có trời biết thôi chỉ có là hai cách một là nhập định thì mình nhập không nổi thì có cách hai là cầu cơ đó. nhờ mấy cái dông nó báo là chứ không có cách nào hết trơn nha có một cách ba tương đối khả thi possible đó là nói chuyện với nhau trên màn ảnh đó, nhìn mặt nhau đó, thì may ra mình nhìn cái nhân diện ờ, trắc diện học đó mình mới mới tin nhau được chứ còn tôi, tôi thấy cũng ớn quá thời thật xâm thì ít mà lý thông thì nhiều như vậy thì sau mình học sơ sơ về cái niệm giác chi là vậy nha ừ, niệm giác chi niệm giác chi là nền ừ, là nền của các cái ờ, các cái thiện pháp khi mà anh có chánh niệm anh anh đang sống trong cái kiểm soát chính niệm giác chi nó cho phép anh có được đời sống trong kiểm soát khi mà không có niệm rồi thì coi như là rối loạn hàng ngũ nha rối loạn hàng ngũ các bị tưởng tượng một cái cơ thể ngoài tầm kiểm soát không? một cái đơn vị quân đội mà ngoài tầm kiểm soát một cái vùng vùng biên giới mà ngoài tầm kiểm soát một cơ thể ngoài tầm kiểm soát một cái gia đình mà ngoài tầm kiểm soát một cái sự cố sự kiện mà nó ngoài tầm kiểm soát thì các vị biết nó bao nhiêu là cái hệ lụy sẽ đi ra từ đấy nha cho nên cái ngoài tầm kiểm soát nghe bốn chữ rất mềm nhưng mà nó nó, nó là kinh khủng lắm mà chính cái chánh niệm nó giúp cho chúng ta sống trong cái tầm kiểm soát thì trên cái nền tảng được kiểm soát ấy thì các cái pháp lành các cái đạo nghiệp thì nó mới có thể được trưởng dưỡng được nuôi lớn nhớ nha đó là niệm nhắc chi có người hỏi đức phật có người hỏi đức phật vậy chứ một cái người mà phàm phu mà muốn tránh ờ, dứt phiền não chứng quả giải thoát thì phải sống như thế nào ngài nói tứ niệm xứ rồi họ hỏi tiếp khi mà trở thành một vị a la hán thì cái đời sống của vị a la hán sẽ ra sao thì Phật trả lời là tứ niệm xứ khi còn là phàm mình phải sống tứ niệm xứ để mà được sống trong cái tầm kiểm soát của niệm và tuệ khi chứng lan rồi vẫn tiếp tục sống trong bốn niệm xứ không phải để đắc cái gì mà bởi vì không còn cái kiểu sống nào ngoài ra kiểu sống đó ở một cái người mà không còn thích cái gì không còn ghét cái gì ở một cái người không còn thiết tha không còn bất mãn cái gì thì đối với người đó không có một cái nếp sống nào ngoài ra nếp sống của cái người mà hành giả tới niệm xứ nhớ nha giàu đó là một bậc thánh giàu đó mà vị phật tổ thì phải luôn luôn sống trong chánh niệm nhớ rồi đó nhớ rồi đó uh-huh. giờ niệm nó chi là ờ, cái trạch giác chi trạch giác chi trạch đến đây đó, chữ quý chữ giá có nghĩa là chọn lọc chọn lọc tức là trí tuệ đó chặt là khả năng chọn lọc biết cái gì nên biết cái gì không nên nha biết cái gì nên thêm biết cái gì nên bớt biết cái gì cần chỉnh sửa biết cái gì cần hạ xuống thấp biết cái gì cần nâng nó lên cao thì cái đó được gọi là trạch pháp giác trị các vị nhớ không biết cái gì cần giữ lại biết cái gì cần bỏ đi đó là trạch pháp giác trị biết cái nào cần cho nó xuống thấp một chút biết cái nào cần chỉnh nó lên cao một chút thì đó gọi là trạch pháp giác trị có nghĩa là chọn lựa đó nè gọi là chọn lựa đó ừ. là trí tuệ chính cái trí tuệ đó nó cho mình biết cái gì nên và không nên cái gì cần thêm cái gì cần bớt cái gì cần thấp một tí cái gì cần cho nó lên cao một tí thì đó chính là trật pháp giác chi thì cái trạch pháp giác chi ở đây đó nó tùy cái trình độ của mỗi người có người thì trí tuệ nhiều cái trí tuệ ít có người cái trí tuệ của họ đó nó phải dựa vào những gì họ học có những người cái trí tuệ của họ nó phải dựa vào cái khả năng suy tư có những người đó cái trí tuệ của họ nó lại đặt trên nền tảng của cái sự tu chính tu chính ở đây là tu chính cái gì đó là tu chứng tam học à. có những cái biết chỉ có ở người có giới thôi khi mà họ giữ giới đó, họ mới biết cái chuyện đó à có giữ giới mới biết được chuyện đó. còn mình không giữ giới mình không hình dung được nha thí dụ như nói là giữ giới trong sạch nó đem lại cái niềm vui cho người giữ giới thì cái đó mình nếu mình không giữ giới đó hoặc là chưa từng biết cái sự trong sạch của giới là gì đó thì mình không có hình dung được nhớ nha người không có từng giữ giới thì họ sẽ nghe những cái câu kinh này họ không có hiểu hoặc là không có tin nha ở đây tôi chưa nói chưa đang ví dụ một cái thôi chỉ riêng cái giới tôi chưa đụng cái định và tuệ tôi chỉ nói cái giới thôi. thí dụ mình chưa có từng giữ ngũ giới chưa từng giữ bát quan giới mình chưa từng giữ xuất gia giới thì mình nghe cái câu này nè giới năng sinh định mình không hiểu không hiểu mình cũng không có hiểu là ờ, tại sao trong kinh nói khi giới không có sạch ấy thì tâm sẽ rây rứt ái nái bồn chồn không tập trung luôn sống trong cái sự tiếc nuối trong cái sự rây rứt không yên nếu mình chưa từng là một người biết thế nào là sự trong sạch uh, của giới luật kìa, thì mình nghe nó mình không có hiểu và mình không có tin mình nghĩ thì cũng bình thường thôi à, biết bao nhiêu người trên thế giới này họ có biết năm giới là gì đâu họ cũng sống vui vẻ thôi đấy nhưng mà không vui vẻ là chuyện khác nhưng mà để đi xa trong cái đạo nghiệp giải thoát là cái chuyện đầu tiên là anh phải không có sự rây rứt ừ, không có sự rây rứt không có rây rứt à, tiếc nuối bồn chồn hối hận đó là cái chuyện mà còn chuyện ờ, bất tịnh mà mình chưa có xử lý đó à, các vị thấy không chỉ riêng cái giữ giới thôi cho nên nó có cái gọi là si lắm mà gia ban nha có nghĩa là có cái giới mà nó có từ cái có cái những cái trí mà nó đi ra từ cái chuyện mình giữ giới là chỗ đó đó nhớ nha à, cho nên bà con với cô ở trong cái gọi là bà con đánh giùm tôi cái chữ gọi là bá tí xăm tí đa mắt giá giùm được không có ai đánh được không tôi mệt quá ba tí xăm tí đa mắt giá không coi cái phần mà gọi là nha nakata 73 trí không thôi tôi viết luôn ba tí xăm tí đa mắt giá đúng rồi à, đúng cái phần gọi là nha nó cà tha ừ, nha nó cà tha tức là phần giải về 73 trí đó. cái vô hình vô bóng này giỏi á giỏi đặc biệt mà không biết cái người này là nam phụ lão ống, xuất gia cư sĩ mà giảng thì thấy có mặt rất là thường mình nói cái gì cũng biết vô hình vô bóng ok giỏi lắm người này giỏi lắm mà biết là người gì mình biết đây, thì 73 trí trong đó cũng có trí là cái những cái biến nó đến từ giới yeah, nó tới từ giới khiếp vậy đó tránh pháp cái kia trí tuệ trí tuệ tùy người có người cái trí cái trí tuệ của họ nó đến từ văn tư tu ờ, nó đến từ cái kiến thức học từ người khác nó đến từ khả năng suy tư gặm nhấm tiêu hóa có người thì nó đến từ cái chuyện tu tập thiền chỉ và thiền quán à. rồi bây giờ tôi mới phân tích ra thế giới rồi có cái trí tuệ nó đến từ cái lý thuyết có những cái giới nó đến từ cái thực hành thực nghiệm đó nó tùy mỗi người có giới thì nó có những cái biết mà người không giới không biết rồi qua tới định này qua tới định thì coi như nó là người có tu samatha đã có sống gọi là có thực tập cái pháp môn gọi là tập trung tư tưởng qua 40 đề mục thì nếu đủ duyên họ chứng đạt tầng thiền còn nếu không đủ tối thiểu họ cũng biết thế nào là tập trung tư tưởng Đấy không? rồi tuệ cũng vậy tuệ ở đây có nghĩa là họ cũng phải là có tu tập tứ niệm xứ ít nhiều thì họ mới có những cái biết có những cái biết mà cái người không cũng có tu tứ niệm xứ họ không có biết được thí dụ như làm sao mà mình có thể tưởng tượng được cái thân này là của mình không rồi mình sống chánh niệm mình làm cái gì mình biết cái đấy sẽ có một ngày mình không thấy ở đây có cái gì là mình hay là của mình nữa hết mà mình thấy mọi thứ nó chớp nhọn chớp nhọn chớp nhọn nếu mà một cái người mà không có thực tập không có cách chi mà họ hiểu được cái đó họ không thể nào họ chịu được cái cái cái cái cái hình ảnh mà là à, ờ, mà lúc đầu thấy mình là spot là những cái đốm biết nhiều hành trì thời gian thấy mình còn là những dot là còn những dấu chấm thì họ không có lường được cái gì đó nhớ nha đây là tôi nói căn bản đó nha có nghĩa là cái trạch pháp là khả năng trí tuệ mà đến từ cái chuyện mà tu tập À, thì tùy mỗi người duyên nhiều duyên ít tu nhiều tu ít chưa kể là vô số những hành lành khác hạnh lành nào cũng là cái nền tảng cái trí tuệ hết thí dụ như cái người mà có sống trong cái hạnh bố thí thì họ sẽ hiểu ra nhiều cái chuyện mà người không bố thí không biết thí dụ như cái người mà sống trong hạnh bố thí đó họ mới hiểu là niềm vui của người nhận không cách chi mà lâu bền trường kỳ bằng cái niềm vui của người cho chỉ có chuyện đó thôi mà không phải ai trong room này cũng hiểu và cũng tin nha chỉ cái chuyện đó thôi ừ. cái người mà từng muốn thí từng sống hào sản sống chia sẻ sống buông bỏ họ mới biết mới hiểu mới tin cái chuyện đó nha. họ mới tin rằng là cái niềm vui của cái người nhận nó không có nhiều bằng niềm vui của người cho tôi nói nhiều biết room còn nhớ không tôi ví dụ nha các vị cho tôi một cái món quà trị giá là một ngàn đô la tôi nghèo thì tôi vui lắm đó, tôi vui lắm cho tiền mặt hay là cho hiện vật mà trị giá là ngàn bạc tôi vui lắm nhưng mà tôi nói trước cái vị đừng có buồn đừng có giận ngang chứ ngàn đó dầu là tiền mặt hay là một món đồ trị giá ngàn bạc nói trước là trong vòng chừng 6 tháng năm mà một là số tiền nó mất tiêu tôi xài hết rồi mà nó hết rồi thì tôi cũng quên quý vị luôn còn nếu đó là một món đồ mà trị giá một ngàn đô đó thì 6 tháng sau tôi cũng quen là một là nó trầy xước nó hư cũng dục còn nếu nó không hư thì nó cũng trầy xước rồi tôi quen mắt rồi tôi cũng nhìn nó tôi cũng quên quý vị luôn nha nói trước cho nên cái niềm vui của cái người nhận thấy vậy đó thấy ai cũng thích nhận hết nhưng mà thật ra cái niềm vui của người nhận một ngàn đô la đó, đó, đó cái niềm vui mà một ngàn đô la đem lại nó chỉ gói gọn trong 6 tháng tới năm gọi là maximum là nó kết thúc trong khi đó mình là mình chỉ bỏ ra có chừng vài trăm bạc mà mình làm một cái công đức thí dụ như mình giúp ờ, trơn với người nghèo người bệnh cơ nhở cô nhi quả phụ người già neo đơn bla bla bla bla ví ờ, dụ như mình có đi nghe một cái cơ sở dưỡng lão mà nghèo đói rách nát xình lầy nước động mình có bỏ được ít tiền để làm con đường phía trước ví dụ vậy khoảng năm ba trăm đô la để làm con đường cho mấy cụ đi ừ. thì 5 năm 10 năm 20 năm sau cứ mỗi lần mà mình đi ngang cái viện dưỡng lão đó mình nhìn thấy con đường đó là mình nghe nó, nó an lạc nó sung sướng nó vui lắm nó vui hoài niềm vui đó nó không có cũ nhớ nha ăn thì có thể chán có thể ngán nhưng mà cái niềm vui của pháp lành đó nó không có cũ cứ mỗi lần đi nghe mà thấy mấy cụ mà ừ, chống gậy mà đi lê lê lết lết trên cái con đường nhựa con đường mà bằng phẳng ngon lành của mình đó mình làm năm xưa năm sửa năm xưa đó mình thấy hạnh phúc lắm thì cái biết cái cái cái cái cái mà hiểu được cái chuyện này nè cái chuyện mà niềm vui của người cho đó là chỉ có cái ai mà, mà có sống trong hạnh bố thí mới hiểu có những cái phải giữ từng giữ giới mới hiểu từng bố thí từng ngồi thiền từng học qua từng lắng nghe từng ghi chép từng suy tư từng gặm nhấm từng tiêu hóa từng thấm thiết thì mình mới hiểu nhớ nha à, cho nên là cái buổi đầu á mà trí hiểu cái gì dạ, thưa trí hiểu dạ. Dạ, ba cái điều sau đây một là hồi xưa hồi xưa mình chưa biết đạo trong rung còn nghe không hồi xưa hồi xưa mình chưa biết đạo á thì mình chỉ theo đuổi cái gì mình thích thôi nha theo đuổi cái gì mình thích thì mình theo đuổi cái gì mình thích mình trốn lắm cái gì mình ghét hấp chỉ vậy thôi nha mình không biết đạo là mình chỉ theo đuổi gì mình thích nói chung là trong đầu của người không biết đạo là chỉ có thích và ghét khi biết đạo rồi đó thì mình lại quan tâm đến cái thiện cái ác đó là mình đi thêm bước nữa ngày xưa chỉ chú ý đến cái gì thích và ghét còn bây giờ mình chỉ chú ý cái gì thiện ác thôi thiện thì làm ác thì tránh nhưng mình như vậy thì cái giai đoạn đầu á, cái đầu tiên là chỉ theo đuổi cái thích ừ, trốn chạy cái ghét cái giai đoạn nó không gọi là không giai đoạn không có trí mình mới kể mình chỉ kể ba cái trí sau thôi bắt đầu khi biết đạo là bắt đầu mình sống trí này trí giai đoạn một là biết phân biệt đang trạch pháp giác chi đó biết cái gì thiện cái gì bất thiện à, biết nhân thiện là sẽ cho quả lành nhân ác tham sân si tật đố ghen tị bụng xỉn thì cho có quả xấu à, biết là biết vậy là biết đó là biết biết cái nhân rồi biết quả là biết sao biết quả là biết à, cái buồn đau này là từ nhân xấu mà có cái hạnh phúc an vui này là do cái nhân lành mà có cái đó cái cái đó cái trạch pháp giai đoạn 1 đó cái trạch pháp giai đoạn 1 là biết thiện ác này sẽ tạo ra buồn vui biết buồn vui này được tạo ra từ thiện ác đó là trí một trí hai cái trí hai đó là cái trí biết rõ rằng thiện nào cũng là nhân sanh tử niềm vui nào mà do thiện tiểu tạo ra cũng là vô thường ác nào cũng là nhân sanh tử ác nào cũng tạo ra buồn khổ và buồn khổ nào cũng là vô thường đó đó là trí hai à, nhưng mà tới cái trí ba đó là cái trí hai là biết để biết vậy thôi nhưng mà cái trí ba đó, cái trí ba đó là cũng biết y chang như vậy nhưng mà cái biết này nó đủ cái sức để mà nó cắt đứt phiền não wow nó cắt đứt phiền não tức là khi họ biết rằng là mọi thứ dầu thiện hay ác này nó đa ra là thiện đang có mặt nha rồi ác đang có mặt cái thiện này là nhân để tạo ra cái quả sinh tử cõi vui còn cái ác này là nhân sinh tử cho trong cái cõi buồn niềm vui này là do quả lành quá khứ mà có nhưng nó cũng vô thường nỗi khổ niềm đau này là do quả xấu đời trước nhưng mà nó cũng là vô thường khi họ thấy như vậy đó họ mới là chứng đắc bốn cái thành thánh cũng thấy y chang như cái ông kia đó giống như cái thứ hai nhưng mà cái, cái ở cái mức độ này mức độ gọi là thấy bằng cái nhìn gọi là xác thực xác chứng được xác tín được cái điều mình thấy cho nên có một cái câu nói mà tôi nói hoài mà thấy bà con lơ lơ lơ tôi cũng buồn cái câu đó rất là quan trọng là thánh nhân khác phàm phu ở chỗ là thánh nhân thấy rõ cái điều mình tin nên tin chết bỏ cái điều mình thấy còn phàm phu của mình á nói thiện nói ác tùm lâm nhưng ta không thấy rõ lắm cái điều mình tin cho nên ta không tin lắm cái điều mình thấy thì trong rừng có nghe này kịp không các bạn tôi kinh có nghe này kịp không ta no no cái trí một trí biết phân biệt nhân quả thiện ác nhớ phải thêm nhân quả đây đó là nhân lành quả nhân lành quả nhân lành nhân xấu quả đây quả lành quả xấu nhớ nhớ phải thêm rồi đó rồi cái trí thứ hai đó là cái trí của cái người mà, mà, mà tu tiệm niệm xứ đó là biết cái nào cũng vô thường hết nhưng mà cái biết là để mà biết cái thứ ba này mới là cái biết mà tôi đang nói nè là vị hành giả biết rồi bị vị thánh đó, biết rõ là biết rõ cái điều mình tin biết rõ là cái này là do duyên mà có có rồi phải mất và cái biết đó là cái biết bằng thánh trí chứ không phải là cái biết bằng phàm trí cho nên vị đó hiểu rõ cái điều mình tin cho nên tin chết bỏ cái điều mình mình thấy mình hiểu còn phàm phu á phàm phu của chúng ta thì không hiểu lắm cái điều mình tin ví dụ như mình mình mình học đạo thì Đức kinh nói ờ, làm ác bị khổ làm lành được vui thì mình cũng có tin nhưng mà kêu là thấy đó, thấy đó, thì chưa thấy là chưa bởi vì các vị có biết thấy nó có nhiều kiểu thấy đúng không trong rừng mình là toàn là người trên 18 tuổi không mà trong rừng mà chí ít cũng là trung học đúng không học xong chúng ta hết rồi cấp ba hết rồi ừ, thì các vị phải đồng ý với tôi cái thấy đó, nó có nhiều kiểu thấy không thấy bằng mắt hay là thấy bằng cái đầu thấy bằng suy diễn bằng tưởng tượng hay là thấy bằng chứng minh để trong rừng có hiểu này không ta trong rừng trong rừng có phân biệt được cái này không thấy bằng suy diễn hình dung à, tưởng tượng mà thiếu cơ sở hay là thấy bằng cái sự xác chứng có chứng minh đó là thấy bằng cái này còn thấy bằng mắt á, thấy bằng cái này nó đã có hai rồi một là thấy mà chứng minh được và hai là thấy mà không chứng minh được à, cũng gọi là thấy tức là hiểu hiểu nó có hai nha hiểu những cái mà mình chứng minh được và hiểu những cái cũng nghe tẹo nói vậy thôi à, tẹo tí nói vậy thôi cho nên ngay cái hiểu của cái này này của cái đầu đó là cũng có hai đó là hiểu mà chứng minh được và cái thứ hai hiểu nặng về cảm tính nhiều lắm tại vì tôi muốn tin thế là tôi tin này còn cái thấy bằng mắt thì nó có nhiều cách là một thấy bằng con mắt thịt thấy bằng cái giác cái, cái ta thần kinh thị giác nhưng mà con mắt đó là con mắt loạn thị con mắt đó là con mắt cận thị con mắt đó là con mắt viễn thị con mắt đó là con mắt siêu thị này tôi hay nói đùa bà con tưởng tôi nên nói, nói giỡn con mắt siêu thị với nghĩa là ra đường nó không thấy gì hết mà nó thấy toàn là chỗ bán đồ hạ giá không cái chỗ nào mà có như là 70 phần trăm 40 phần trăm là con mắt nó sáng ngời lần này Việt Nam là mắt người sáng quắc trong khi cái gì nó cũng không thấy hết mà đặc biệt mấy cái tấm bảng mà để mà giảm giá nó chạy nó thấy liền à cho nên con mắt là con mắt siêu thị còn con mắt cận thị là nó chỉ thấy gần chứ nhìn xa nó phải minh kiến con mắt viễn thị là nó nhìn xa không kiến mà nhìn gần nó phải có kiến còn cái loạn thị là nó tầm lum hết nó thấy này thấy trong gà nó quá cuốc mà chưa kể nó có cái chứng loạn sắc nữa là nó thấy màu này nó ra màu khác gọi là nó bị cái chứng mù màu nghĩa là cái màu này nó liếc quát nó không thấy có những cái màu nó không có thấy nó bị gọi là vô nhiễm trước một số mặt à, thấy bằng con mắt mà rồi chưa hết ngoài con mắt ra đó là mình phải xài đến những cái phương tiện hỗ trợ như thấy mà bằng mắt kính thấy mà không xài kính thấy mà bằng cái cái telescope bằng cái kính viễn vọng hay là thấy bằng cái panacular thấy mà ống dòm hoặc là thấy bằng microscope tức là thấy bằng cái kính hiển vi cái bài nãy thì tôi kể về thấy không thấy nó bằng thấy bằng trí óc hay là thấy bằng mắt thấy bằng trí óc của hai à đó là thấy mà cái thấy mà chứng minh được và cái thấy không chứng minh được thấy bằng lý trí và cái thấy bằng cảm tính đó là thấy bằng óc còn thấy bằng mắt thì là thấy bằng con mắt tốt mà không bằng kiến thấy bằng con mắt cận thị không ăn kiến loạn thị không ăn kiến viễn thị không ăn kiến rồi thấy bằng mắt kiến rồi thấy bằng viễn vọng kính rồi thấy bằng à, ống dòm rồi thấy bằng kính hiển vi và thấy bằng kính hội tụ thấy bằng mắt magnifier các vị thấy nãy giờ tôi nói có bao nhiêu kiểu thể thì chắc chắn là kết quả không giống nhau cho nên cái trạch pháp giác chi của chúng ta nó tùy thuộc vào cái duyên lành quá khứ trong duyên lành quá khứ cộng với khuynh hướng tâm lý trong mà còn có cái gì nữa là khả năng hiện tại chúng ta đang có cái gì cái trình độ bách kiến thức bách khoa của chúng ta kiến thức Phật học của chúng ta khả năng suy tư của chúng ta sự hỗ trợ từ thầy bạn mà ta có ít hay nhiều đây là lý do tại sao mà trong một quá tiếng sông phi đà mắt gác nói rằng hai vị thánh đều giả giả sử nha giả sử hai vị thánh đều đắc bốn trí vô ngại hết mà hễ là một vị a la hán thì cái bốn trí vô nghệ cái vị đó ngon lành hơn bốn trí vô nghệ của cái vị mà hữu học sơ nhị tam quả chưa hết hai vị đều là sơ đều là sơ quả hết đều là tam quả hết không đều ngang tầng thánh với nhau nhưng mà cái vị nào tu ba la mật nhiều lâu đời thì cái cái cái bốn trí vô ngại nó ngon hơn cái vị kia chưa hết vị nào ngay hiện tại không mà thường xuyên đàm luận trao đổi suy tư quan sát giáo pháp thì cái vị đó được cái mức bén nhạy hơn vì dầu cả hai đều là được là bốn trí vô ngại nhưng mà có một vị trong đó cái trí đi bằng tốc độ âm thanh có một vị cái trí đi bằng tốc độ ánh sáng các vị có nghe kịp không cũng là nhanh đó nhanh hơn người bình thường rất là nhiều nha rồi tốc độ âm thanh nó lại chia ra mắt một mắt hai mắt một mắt hai là nó bằng với âm thanh nó là gấp hai lần âm thanh gấp ba lần âm thanh các vị nghe kịp chưa Đấy. cho nên cái trạch pháp giác chi là như vậy đó là cái khả năng trí tuệ Đấy. phân biệt được cái gì là thiện cái gì là cái gì là nên thêm cái gì là nên bớt cái gì là nên nên lên cao một tí cái gì nên giảm xuống một tí Đấy và những cái khả năng này nó tùy thuộc vào các điều kiện nãy giờ tôi vừa nói biết các vị có còn ghi đủ không ta alo à, các vị nghe đủ không ừ. rồi tôi trời các chị cho nên mình tu là nghe chưa là hành giả tu tập chỉ quán Đấy, chưa chỉ mới có bố thí trì giới mới có cái dạo đầu thôi mới có tới hàng ba mới mới hiên cái thèm ngoài thôi nha thì mình đã phải cần đến trần pháp giác chi mình sơ cơ nhưng mà mình nhào vô chùa ba cái người sơ cơ hết là mình thấy ờ, ba cái người sơ cơ tám người sơ cơ khi mình nhào vô cái chùa là mình thấy mỗi người có một cái kiểu khác nhau tôi nói rồi có người sơ cơ nghĩa là mới vào chùa lần đầu là nhào vô bếp liền kiếm cái gì dơ cái gì nặng làm khoái phục vụ có người vừa nhào vô chùa là lên dính điện là bóc cái cây nhang lên đốt liền khấn cả buổi luôn nó cầu cho thế giới hòa bình chúng sanh đang cư lạc nghiệp ăn nên làm ra gia đạo bình yên tình duyên như ý gì nó cầu cho mình nhan tàn nước nó lạnh thôi Đấy. còn có một người nó nhau với chùa là nó ba vô trong thư viện nó môi cho bằng được bao nhiêu kinh sách này còn nó đọc như là cái con mối đang rồi có một tên vô chùa đó là kiếm chỗ nào vắng vắng là xếp bằng nhắm mắt khoái thiền không biết gì cũng ráng đi kiếm hỏi đầu này cái khoái thì có người vô chùa khoái phục vụ có người thì thích cầu nguyện có người thì thích sách vở có người thích thiền định có người thích đàm luận có người thích vô chùa tán lâm thọt cho nó banh cái đạo tràng đi cái thứ đó hơi bị nhiều Đấy. thứ đó hơi bị nhiều rồi đó là là, là, là, là tùy vào căn cơ của chúng sinh mà cái trạch pháp giác chi nó không giống nhau và khi tu tập tuệ quán cũng vậy Đấy. cũng tu tứ niệm xứ mà có người ôm chặt cuốn kinh để rồi hiểu lầm be bé y kinh giải nghĩa tam thế và quan à, ôm sát kinh quan ba quan hiểu từng chữ là nói quan chữ phật có một điều là ly kinh nhất tự tức đồng mà thuyết nếu mà tu tập mà rời kinh một chữ thôi đã là tu theo cái đường của ma rồi khổ vậy nhé nên cái tập pháp giác chi là cái khả năng trí tuệ biện biệt trong cả lý thuyết lẫn thực hành trong cái đường học tập lẫn cái đường hành trì các cụ phải có trí tuệ để phân biệt cái gì nên mà không nên nhớ nha là tập pháp giác chi à, cần giác chi niệm cần niệm trạch cần cần giác chi nghĩa là khả năng tinh tấn tinh tấn trong cái gì tinh tấn trong cái đường ác và tinh tấn trong cái đường lành mình dịch chữ tông nghe nó hiểu lầm và cái xin sa ba lại nghe lại viết ừ, viết liền bằng chấm chấm chỉnh mà nhiều khi viết sai có viết sai là là là là, là một đống rồi còn có nhiều khi um, nghe người ta văn nói nó khác văn viết rồi cũng viết chỉnh lại cái này là cái, cái, cái, cái cô nhị tường của là, là rất là, là khá cái này cũng là tuyệt vời ừ, bây giờ tôi ghét cô rồi có nhiều vấn đề rồi đó thì coi như là là, là quan trái nữa cái cần nhất chi là sự nỗ lực sự tinh tấn trong hai cái vấn đề đó là trong cái thiện và trong cái ác là sao đó trong cái thiện tôi nghĩa là nỗ lực ờ, gây tạo sản sinh những cái thiện chưa có cho nó có và bảo trì phát triển những cái thiện đã có cho đừng mắc đó là nỗ lực trong cái thiện còn nỗ lực trong cái ác là sao đó là nỗ lực ngăn chặn cái bậy chưa có cho nó đừng có nỗ lực đối phó đối trừ cái thiện đã có cho nó đừng có tái diễn nhớ nha cái nỗ lực trong cái thiện có hai có nghĩa là tạo ra cái mới và giữ cái cũ phát triển cái cũ còn đối với cái ác á, thì mình nỗ lực chặn cho cái mới đừng có và đối phó cho cái đang có đừng có tái diễn đừng có tái hiện tái phạm nói đại khái là như vậy còn nói về chi tiết tới sáng cũng chưa ha cái nỗ lực mà để cho cái thiện nó chưa có mà nó có các vị biết mà chúng ta cần rất là nhiều điều kiện mà trong kinh Đức Phật có nói đến bốn cái điều kiện này đó là ở đâu mình đang có mặt ở đâu mình đang tu tập ở đâu mình thường gặp ai cái đầu mình thường nghĩ về cái gì và mình thường làm cái gì chính bốn cái đó, đó nó là cái nền để cho cái thiện chưa có nó có mà đã có rồi đừng có bắt nhớ nha rồi trong cái ác cũng vậy anh sống ở đâu anh thường gặp ai anh thường nghĩ cái gì mà anh thường làm cái gì thì chính cái đó nó làm cho cái ác của anh chưa có nó lại có mà đã có rồi nó phát triển sinh sôi nhớ nha ừ. mình tưởng mình tưởng là mình không có tóc mình tưởng mình mặc áo tu mình tưởng mình ở chùa mình ở thiền viện là coi như là mình ngon lành về đạo nghiệp sai cái vấn đề là cứ cho chùa làm cái chỗ xứng đáng để ở tu hành trong người mình thường gặp đúng là thầy bạn ngon lành đúng nhưng mà cái thứ ba mới quan trọng cái đầu của mình thường nghĩ cái gì và mình thường làm cái gì mình ở trong một cái đạo tràng ngon lành như vậy mà cái đầu mình thường nghĩ cái gì danh lợi tình cảm tụi lâm hết đấu đá giành giật lừa đảo giật lật lòng còn mình thường làm cái gì mình thường ngủ mình thường ăn hay là mình thường nghiên cứu tham khảo hay là thiền định hay là tám ngồi lê đôi mắt buông lê dưa à, cái đó là tùy tùy mình như vậy thì ở đâu với ai thường nghĩ gì và thường làm gì đó là những cái điều kiện để cho cái thiện pháp chưa có nó được có mà có rồi thì nó không bắt nó được phát triển và cũng bốn cái điều kiện ấy nó làm cho ừ, cái thiện chưa có cái ác chưa có có mà các đã có rồi phát triển sinh sôi mạnh mẽ nha như vậy tổng cộng lại là cái cần giác chi đây là cái nỗ lực cái nỗ lực cái nỗ lực trong cái diện ờ, là làm việc đối với cái thiện và cái ác nha cái đó, tổng cộng là đối với thiện có hai gã có hai cộng là bốn là bốn cái giác chi bốn là giác cái bốn cái tránh cần đó nha cái cái cái cái cái cái trần giác kia tôi nói chưa có đã nhưng mà nãy giờ tôi nói hoài nó hết giờ chỉ cái tâm giác chi nó quan trọng rồi nãy tôi có cái chỗ mà tôi nói đó là tâm giác chi là biết rõ cái gì thiện cái gì ác cái gì nên có cái gì nên không và đặc biệt trong đó là có cái cái cần phải nâng cao có cần phải giảm xuống đó. cái đó là trạch không cái đó là khó lắm tại vì nhiều khi như khi mình nói đến cần giác chi mình quay lại cái trạch chút rồi có nhiều khi mình tinh tấn rồi không mình không có nhìn lại đó nhớ nha tinh tấn nỗ lực nhưng mà không có nhìn lại mình có đang đi đúng đường hay không có chừng nó còn đổ nợ nó còn tệ hơn là cái tên lành biến nữa trong rừng hiểu tôi nói không nỗ lực ra sức mà thiếu cái trạch pháp thiếu cái trí thì cái di hại của nó nó còn lớn hơn là cái thằng làm biếng bởi vì sao vì khi anh đi sai đường mà anh đi càng nhanh đó, thì anh càng xa cái đích đến cái này có đúng không ta cái này có hiểu này không có hiểu không có nghĩa là khi anh đi sai đường đó, thì anh đi càng nhanh đó, anh đi càng mạnh phương tiện càng tốt thì anh càng đi xa cái mục đích cho nên mình thấy cái người nó tu trụ tinh tấn quá trời ơi quý cô quá cô cháu thấy cô ngồi thì cháu thương cháu quý trời ơi thấy cô tinh tấn mà cháu thèm luôn cháu ngưỡng mộ cháu ghen tị với cô nhưng mà mình quên một chuyện đó phương tiện càng tốt sức đi càng nhiều mà đi sai hướng là coi như nó xa mục đích nghìn trùng vời vợi nha đừng có hâm mộ ẩu nha còn nó đi đúng đường hay dầu nó què nó cục nó lết nó đi xa lăng nghĩa là nó đi đúng đường thì cái thời gian mà nó tới địch nó vẫn nhanh hơn là cái tên mà nó đi nhanh mà nó đi lộn đường đi máy bay mà bút lộn bút là lấy vé tới Việt Nam kêu lấy gì xuất xuất ở à, Việt Nam có cái chữ nghe ngộ xuất vé xuất vé bên đây kêu là bút Việt Nam kêu là xuất vé đó. khi mình xuất vé mà lộn tuyến đó là chết à, muốn đi Nhật mà lấy qua bên Dubai đó là tiêu, không? muốn đi qua Calama mà bút cứ vé đi về Thượng Hải là tiêu nha tiêu tiêu tiêu rồi cho nên nên là cái tinh tấn là nó không trong thức giác chi nó không có thiếu nhau và đặc biệt là mình thấy cái ông tinh tấn với ông trạch giác chi ông cần giác chi ông trạch giác chi không thiếu nhau được xuyên cho cố mạng vô mà thiếu cái này xuyên như cố mà thiếu cái này là chết nha rồi chị đúng là cái chắc chị tôi giảng rồi nhưng mà lâu lắm rồi nửa năm nay tôi không có gặp bà con rồi tôi sợ trong trong có biết người sơ cơ đó rồi cứ lướt lướt lướt ra hoài rồi ờ, mà họ quay họ lục lại kênh mới thì cũng ngán chứ còn tôi giảng cái kênh này có mặt béo gì ok rồi uh, đó cần giác chi là như vậy tức là sự tu là phải có nỗ lực nhưng mà cái nỗ lực ấy nó phải có sự tham dự có sự góp sức này của cái ông gọi là trạch pháp tức là trong trí tuệ nhớ nha cái này quan trọng cực kỳ chứ còn siêng năng à, tích cực mà cộng dốt nát bằng phá hoại biết bà con nhớ công thức này bộ công thức rất là nổi tiếng à, tích cực mà cộng dốt nát nó bằng phá hoại à, nó phá hoại tôi nhớ có cái ông tỷ phú và đồng công con có, có có hai đứa con một đứa trời nó, nó giỏi bằng trời nó siêng học mà học giỏi từ nhỏ rồi cho nó ra nước ngoài nó đi Yale Stanford Harvard Sorbonne nó học trời ơi, nó về nó, nó làm CEO nó nắm cái công ty coi như đi ngon lắm mà thằng em của nó trời ơi, nó tệ không có tả được gái gú ăn nhậu bài bạc một tháng nó bị cảnh sát hốt vô trong bóp tám lại đụng đâu hư đó rồi cuối cùng có một ngày kia mới tự nhiên nó quen với một con nhỏ, ơ, ờ, sinh viên nhỏ nó cũng giống như là kèm cặp, kèm cặp nhắc nhở nó, cuối cùng nó về nó nói với bố nó nói: "Con giờ biết tu dưỡng rồi, xin bố coi công ty có cái gì giao cho con." Thì ông bố mới thế này, ông nói: "Thôi con, bố thương con không có thua gì anh của con, nhưng mà bây giờ nếu mà con muốn giúp bố con làm một chuyện thôi." nha con có giúp bố con làm một chuyện thôi là con cứ lấy vợ rồi con sanh con nguyên một đám đông như cái đội banh cũng được nó nhưng con đừng có động tay động chân gì hết nhà mình nó ăn tám đời không hết con cứ lấy vợ rồi con đẻ con đẻ nguyên một cái đội bóng vậy đó rồi con ngồi yên vậy thôi không giống như sốt bại liệt vậy đó ngồi yên đừng làm gì hết thì con đã giúp bố rồi chứ cứ cỡ con mà con càng động tay động chân là nó hư bộ hư đường hết các vị nghe kịp không là tôi nhớ hoài cái đó cái câu chuyện nó nghe làm giống như câu chuyện rượu bu nhưng mà nó sâu lắm nó sâu ở cái chỗ là đã làm sai không có khả năng làm đúng thì càng làm là càng bậy mà càng quậy thì nó càng đục không càng làm càng bậy mà càng quậy càng đục nhớ cái đó càng quậy thì càng đục thôi cho nên là, là cái tập giác cái tập giác chi nó hỗ trợ cho các giác chi khác là chỗ đó nhưng mà có một điều nó hỗ trợ là hỗ trợ vậy thôi chứ còn nó không có thể nào nó thiếu niệm bởi vì cái ông niệm là cái ông mà ăn rồi làm cái chuyện kiểm soát không có niệm là tuệ nó trí tuệ nó có mặt là cái trạch pháp là sao nó có mặt nha cái phải có cái cái niệm nó đi kẹt kẹt cho nên nãy tôi có nói tôi nói, không bao giờ niệm nó đi một mình là vậy đó nhưng mà trí thì có thể lúc có ờ, trong một tâm trong tâm thiện thì có thể là thiếu trí nhưng mà niệm thì không trong tâm thiện bắt buộc phải có niệm nha trong một tâm lầm có niệm mới có được các cái hành lành khác còn trí thì không chắc lúc có lúc không nè dĩ nhiên có hành trí là việc ngon rồi đó nhưng mà có thể không có ảnh thì vẫn gọi là tâm thiện nhưng mà trong một tâm thiện không thể nào thiếu niệm hết nhớ nha rồi cho nên Đức Phật ngài gọi là sati bochangu sappatitika có nghĩa là gọi là trong các cái chi niệm là có mặt mọi nơi và mọi lúc không gian thời gian nào niệm cũng tuyệt đối và cần thiết là thành được chi chi rồi tới hỷ giác chi mình học trình niệm rồi chặt rồi cần rồi mình qua tới hỷ giác chi hỷ giác chi nó quan trọng lắm không hỷ giác chi đó là cái niềm vui sống đạo Đấy sống đạo gọi là sống phúc âm trong lòng thiên chúa không phải sống đạo đều nghĩa là sống theo pháp nha ừ, theo pháp sống theo pháp gọi là sống đạo ừ, niềm vui ừ. cây mà không có nước sống đâu cây mà không có gió không có xương khó sống Đó, khó mình thấy mấy cái đầu tường mà đầu tường nhà hoang ấy trên mấy cái đầu tường mấy cái gờ tường của nhà hoa mà có mấy cái da si gừa đa đè nó mọc nó mình sống được là vì sao là vì trên đó tuy không được tưới tẩm nhưng mà chí ít thì nó cũng có xương có gió có nắng có oxy có hơi nước sống được thì cái tâm lành của mình ấy, nó cũng phải cần đến những cái điều kiện nắng gió mưa sương để mà nó sống những cái nắng gió mưa sương cho cái cội cây đạo tâm đạo nghiệp là cái gì đó là cái niềm vui cái niềm vui đó là một thứ nhựa sống mà có được từ hai nguồn tự mình tạo hay là từ bên ngoài thổi vào Đấy. ở bên cái sự bên cái đảo gọi là đảo Sakotra Sakotra trên Ấn Độ Dương ừ, nó có một loại cây gọi là cây popap cái cây đó nó lạ lắm nó, nó, nó, nó, nó giống như là mình nhìn sơ sơ nó giống như là cái cây xứ xứ Thái Lan vậy đó mà có nhiều cây nó phát triển mà tối đa cái, cái, cái đường kính nó có thể lên tới 3 mét đường kính của nó đó lên tới ba mét mà nó đặc biệt là tích hợp với vùng đất khô cằn ở bên đảo Mallorca mà của Tây Ban Nha đó à, cách thị sĩ khoảng một giờ rưỡi với máy bay nó cũng có loại cây đó. nằm ngoài khơi đó là vùng biển Tây Ban Nha nó cũng có cây nhưng mà cái cây đó là do nó cho ở đâu nó về nó trồng chứ còn không phải là cái dùng đất mà thích hợp cho cây đó. cái cây đó nó hay gì là nó không có cần tưới tẩm nhưng mà tự nó có khả năng tích nước nó chứa nước rất là khá khá lắm khá lắm hoặc là như ngoài phú quốc việt nam ấy đảo phú quốc việt nam nó có một cái đảo phú quốc cũng có hòn nghệ hòn nghệ kiên giang ấy. nó có một cái loại dây leo đặc biệt lắm nó giống như cái cọng rau muống mình phải thôi không có gì đặc biệt nhưng mà mà đối với người đi rừng á, mà họ gặp nó không mừng lắm bởi vì mình bẻ nó ra thì mình bẻ nó ra thì mình thấy nó có những cái giọt nước nó dịu chậm chậm như đó nhưng mà mình lấy cái xô mình hứng một đêm thì sáng ngày vậy đó là mình được mấy lít nước để mình uống cấp cứu ghê như vậy nó có khả năng nó tích nước mặc dù mà nó không có nước ngọt thì ở đây mình đời tu mình cũng cần đến cái niềm vui nó là cái nhựa sống mà cái thì cái nhựa đây nó có hai một là cái niềm vui ấy do chính mình hàm dưỡng mà có tự mình học đạo hành đạo rồi có niềm vui được đóng cửa quanh năm không thấy nắng gió mặt trời mà vẫn có thể vui được với mình Đấy. trong hang sâu trong rừng thẳm không tiếp xúc với người không mà vẫn vui đó là trường hợp gọi là, là gọi là hỷ lạc mà tự có còn trường hợp thứ hai là mình phải cần đến cái sự gia trì hỗ trợ từ thiên hạ bên ngoài thăm viếng rồi chia sẻ lô tin nhắn hội thăm tụi lắm hết thì mình mới có thể vui vẻ vui được rồi người ta kèm giải giáo lý cho mình mỗi ngày mình được nghe giảng hết rơm này rơm này vừa đóng để bắt đầu ừ, lết qua cái rơm khác nghe ai rồi có hình nó liền ngồi coi phê bạn cha này xấu trai đẹp trai mặt mụn mặt lan ben nghe hát lạo bất bí vừa nghe vừa có gót xong rồi bắt đầu lết vào cái rung cát nghe được nghe không nó ngồi tám tám nỗi xấu âm thọc làm cho nó banh chê mấy cái đạo tràng cũng vui thì niềm vui nó có hai đó niềm vui do mình tự tạo hay là niềm vui do ngoài đẹp tới Đấy. rồi niềm vui đó là niềm vui bất thiện hay là niềm vui thiện thì chỉ có cái niềm vui thiện dâu là tự mình tạo ra hai người khác tác động nhưng mà phải thiện thì niềm vui ấy mới được gọi là hỷ giác chi giác chi đi có nghĩa là điều kiện hỗ trợ cho sự giác ngộ còn cái niềm vui mà tôi nói là là đi lết vô mấy cái đạo tràng rồi đánh giá phê phán âm thọt rồi đó nói sóc hồng sóc họng người ta sóc ốc người ta thì cái đó vui đó cái đó vui mà vui dám men vui máu me khác thì là cái đó gọi là hỷ giác chi và trong kinh chú giải tương ưng nó rất rõ thiếu cái niềm vui là không có tu tập được mặc dù cái này ai viết nhanh viết chúng tôi cái này thiếu cái hỷ giác chi là không có tu tập được nhưng sẽ có một ngày mà hỷ giác chi nó trở thành là cái nền tảng để mà mình lên cao hơn nữa và ở cái chiều cao ấy ta không cần phải hỷ giác chi ta chỉ sợ xả thôi các vị nghe trong trong mới nghe kịp không làm ơn ghi ờ. giùm tôi cái này làm ơn ghi giùm tôi cái này nhờ cái bắt đầu cái dạ à. đường tu tập phải cần đến hỷ giác chi phải có niềm vui chúng ta mới có thể đi xa và lên cao được nhưng sẽ có một ngày mà hỷ giác chi được xem là sơ cấp được xem là nặng nề bị xem là thô thiển và nó phải được thế chỗ bằng cái xã tập ví ừ. dụ như đặt thiền là đến tam thiền không còn hỷ vì sao vậy đây là cái điểm sâu sắc vì hỷ và ưu đó là một cặp một người mà còn có khả năng sống với hỷ tâm thì người đó còn có khả năng sống với ưu tâm ở đây đang nói phàm phu nha đang nói phàm phu nha chứ còn nghe cái này rồi rồi rồi về mình đồn nói là đức phật cũng có lúc ngài cũng có thọ hỷ như vậy chắc ngài có thọ ưu bởi nghe học nói nghe học nói là ngài như vậy không phải đang nói cái chỗ này đang nói phàm chứ còn thấm nó cao quá là nó rờ nó mệt nha đối với người phàm hễ cái kẻ nào mà còn sống bằng cái còn phải nhờ vào nhờ vả vào niềm vui thì cái cái người đó sớm muộn gì cũng gặp cái chuyện buồn bởi vì vui với buồn nó là một cặp nha hỷ với ưu là một cặp khổ với lạc là một cặp sướng với khổ là một cặp hãy mình còn thích sướng thì khi gặp khổ mình chịu không nổi nhớ cái này nha mình còn thích sướng thì khi gặp khổ chịu không nổi Đấy. khi mình mà thích ấm êm đó thì khi mình gặp những cái mà coi như thô nhám sần sùi mình chịu nổi thô nhám sần sùi lạnh lẽo mình chịu nổi vì mình đã thích ấm thích êm nha yeah mình mà sơn trân hải vị ha thích ăn ngon thích mặt đẹp thì khi mà phải sống trong một cái hoàn cảnh mà thiếu tầm lâm đó là mình chỉ có treo cổ thôi nhớ nha cho nên cái tự tại ở trong đạo Phật không phải là muốn gì có nấy mà là cỡ nào cũng an lạc hết nha tôi phải nói thật cái điều mà tôi nghĩ trong đầu đó, nếu cho tôi hai khả năng cái khả năng một là tôi có được những gì tôi muốn về khả năng hai là tôi có thể vui được với những gì tôi có hai cái này có bị phân biệt được không một là tôi có được những gì tôi muốn và hai là tôi vui với được vui được với những gì tôi có thì tôi chọn khả năng hai tại sao bởi vì cái câu là muốn gì được nấy cái câu nó chỉ tồn tại trên sách vở chỉ tồn tại trên sách vở thôi chứ trong thực tế không có ai trong cuộc đời này mà muốn gì được nấy tôi không tin bởi vì sao vì trong những cái chúng ta muốn nó chia làm hai thứ những cái possible và impossible có những cái khả thi và bất khả thi có những cái nó hợp lý và có những cái nó vô lý không cho nên tôi biết chắc là cái câu mà muốn gì được nấy cái câu đó là cái câu có nên sắp cho vui nó giống như cái câu mà vạn sự như ý là cái câu nói cho vui chứ không bao giờ có chuyện đó không, không bao giờ có ngay cả một cái vị chuyển lưng vương hay là vị vô thượng điều ngự chánh đẳng chánh giác cũng không có được cái câu mà muốn gì được nấy này cho các vị biết nha chứ đừng có nói ba cái thứ mà hàm phu cốc lát mình nên là không có cửa đâu nha cho nên đi cho nên là, cái cái cái cái hỷ giác chi đó. nghe thì ngon thì hỷ chi là niềm vui sống đạo đúng nhưng mà sẽ có một ngày khi mà thấm thía hơn nữa thì không có gì để vui mà tất cả trong sự hờ hững lạnh lùng và hờ hững lạnh lùng ở đây nó không phải là vô cảm mau lạnh của thế gian mà nó là sự thanh thản cái hờ hững này là hờ hững thanh thản nó khác còn cái hờ hững là vô trường hờ hững vô tri tiếng phạn gọi là anh nha nó cách tức là cái hờ hững vô tri tức là cái lạnh lùng màu lạnh cái lạnh lùng không có trí tuệ đi kèm thì cái này mình không có cần nha mình mà mình cần cái sự thanh thản của một người không màng gì hết không thấy có gì để thích và cũng không thấy có gì để ghét hết nhớ nha thì trong trường hợp đó là gọi là xả giặc chi nhớ nhớ thì ở đây đó mình thấy đó là là, là, là, là, là cái, cái, cái, cái đặc điểm của hỷ giặc chi là gì là niềm vui sống đạo nhưng mà sẽ có một ngày niềm vui ấy bị xem là thô thiển là một giai đoạn cần phải vượt qua vì sao vì hỷ và ưu một cặp vui và buồn là một cặp muốn ở tay phải tay trái vốn dĩ không rời nhau trừ ra người tàn tật đấy và lên lên tứ thiện thì hệ tam thiền thì từ hỷ ưu mà tứ thiền từ khổ lạc là bởi vì hễ mà lạc thì lạc nghĩa là cái sự thoải mái của thân ấy. mà lên đến đó họ có phải vượt qua cả cái đó cả vượt qua cả cái cảm giác gọi là sung sướng họ lúc đó thật sự là vô cảm phải đó là vô cảm. có nghĩa lúc đó vị đó chỉ còn sống thuần túy đời sống tâm linh tinh thần thuần túy nha bởi vì hỷ ưu là là đã tam thiền nó diệt rồi khổ lạc là tứ thì nó diệt rồi cho nên cái người mà đắc ngũ thiền sắc giới là họ tuy mang tiếng là sắc giới nhưng mà cái đời sống họ thuần túy là tâm linh tinh thần và chính vì lẽ này cho nên à, tứ thiền sắc giới hoặc là tứ thiền hoặc ngũ thiền đó là nó nó là cái cầu nối để bắt từ cái sắc giới qua vô sắc giới là vì sao là vì cái người đắc tứ thiền sắc giới rồi đó là hỷ lạc khổ ưu không còn nữa như vậy thì bất cứ cái gì mà có cái mùi vật chất là không có cái cửa ở đây vì nó chỉ còn thuần túy để sống tâm linh thôi nè rồi nhưng có một điều thì hãy đủ duyên thì đắc tiếp tu tiếp lên cái thiền vô sắc còn không đủ duyên thì quay thì, thì cũng lẫn quẩn nó trong cái thiền sắc giới rồi cuối cùng trở về cõi cõi vô nhưng mà đó là một chuyện khác nói hồi là nó trái máy luôn rồi giảng cứ giảng hết giờ rồi cái đó là hỷ giác chi nghe rồi bây giờ tới xã giác chi à mà quên phải nói nữa phải nói nữa tôi giảng vậy thôi tôi giảng đại cá chứ còn bà con mà muốn hiểu sâu hơn nữa thì có hai cách một là bà con đi kiếm dùm tôi cái quyển gọi là tôi nói sách của tôi thì nó kỳ mà mà bây giờ sách người khác là sao tôi biết Đâu. tôi đang nói sách tiếng việt á thì cái quyển a thì đàm một nói rất rõ về chi thiền về giác chi cái tài liệu hai nó là tương ưng bộ kinh mà tôi giảng rồi cái câu nhiệm từ của chép lại rồi sao nó đem in thì là sao kiếm được cái đó và nếu được thì mai mốt cô dự tường chép xong rồi cái mình mới sửa lại sửa cho sửa mà có cái sự dòm ngó của tôi một chút không rồi mình in trước khi in cũng cho tôi liếc một cái rồi bán có tiền cái nửa cô nửa calama thì mình sửa hết luôn nghe mình sửa hết luôn mượn cái đạo tràng này mình giao dịch trên đây luôn nha ok à, thì cái quyển đó đó cái quyển tương ưng bộ kinh mà tôi quên không biết cái, cái quyển số mấy tính đến hôm nay đó cái đầu sách mà tôi viết tôi dịch và tôi giảng người ta chép lại đó bữa tôi đếm cho dịch mình là 37 đầu sách bốn chục năm làm thầy chùa và 37 đầu sách tôi nhớ không hết trí nhớ là 37 đọc sách mà đặc biệt là trong đó là kinh tạng là nhiều lắm là vẫn giải kinh tạng ừ. thì bà con kiếm dùm cái rà rà dùm trong cái ưng ưng mấy bài giảng là cái cuốn ấy có phần bài giảng về giác chi rất là sâu Đấy. rất là sâu rồi như vậy thì bữa nay phải ngưng là vì tôi mệt lắm rồi nha bây giờ ngày mai giảng tiếp thì mình còn sót lại cái ờ, tỉnh giác chi định giác chi và xả giác chi ok giảng thì giảng cũng ok cái đó trong đó có rồi cái này đã giảng rồi nhưng mà phải ôm lại cho bà con bắt buộc là phải giảng mà phải giảng mà sơ sơ giảng cho giảng cái kiểu mà trả nợ quỷ thần thì nó uổng lắm bởi vì cái tỉnh giác chi cái xả giác chi nó định giác chi cái đó nó có nhiều chuyện để mình nói với nhau nha ok ok ngày mai gặp lại các vị chúc các vị một ngày vui một đêm an lành nhiều một đêm